trước mắt chúng tôi chưa có định được cái ngày mà quay trở lại à, giảng tiếp tục cái bộ kinh tạng à, đến hiện tại đó à, đến hiện tại thì chưa chưa có định được cái ngày và trong thời gian đó, thì mỗi tuần chúng ta có một ờ, pháp thoại về một cái đề tài giáo lý phổ thông thì ờ, phổ thông đây có nghĩa là ừ, không đòi hỏi quý vị phải là người học qua giáo lý cũng không có hẳn phải là phật tử mà là bất cứ ai có cái lòng tìm hiểu Phật pháp ờ, thông qua cái cách nói đơn giản nhất à, những cái vấn đề là gần gũi thiết thân nhất và tôi xin nhắc lại là không phải là người có quy y hay là có pháp danh ấy, thì mới học giáo lý mà ngay đến những ai mà cần có một cái đời sống tâm linh à, cho ngay bây giờ hay là cho tuổi già cho khi bệnh hoạn thì chúng ta cũng rất là nên tìm hiểu Pháp nhiều lần tôi nói nếu tôi không phải là Phật là người Phật giáo thì kinh điển Phật giáo cũng là một cái đề tài mà tôi bắt buộc phải quan tâm à, để mà tôi tự tìm ra cái câu trả lời cho những cái thao thức những cái trăn trở về cái đời sống bản thân tôi cũng như về cái thế giới mà tôi đang có mặt còn cái chuyện mà chúng ta có chấp nhận hay không đó là một chuyện khác ít ra Phật pháp ừ, giáo lý của Đức Phật là một cái hệ thống tư tưởng rất đáng được tham khảo ừ, đáng tham khảo thì cũng trên cái tinh thần đó trưa nay tôi ờ, đặc biệt ờ, nói tới một vấn đề mà ừ, tôi nghĩ rằng rất là cần thiết để lưu ý quan tâm đặc biệt là đối với những người sơ cơ các vị đi chùa thì khỏi nói rồi miễn là các vị là người khu vực ờ, châu Á thí dụ như là Ấn Độ hay là Trung Hoa Trung Quốc hay là Việt Nam hay là Đại Hàn Tây Tạng Thái Miên Lào thì chúng ta đều không có xa lạ với cái khái niệm gọi là nhân quả ừ. rất nhiều người phật tử đó thì cứ là liên miệng nhắc đến chuyện nhân quả mà cái hiểu của chúng ta về chuyện nhân quả nó ra làm sao nó đúng chưa và nó đủ chưa nó đủ sâu đủ rộng hay chưa ừ, thì đó lại là một chuyện khác thì trong cái bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nói về chuyện nhân quả theo cái tinh thần của kinh điển Pali Ừ. chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ toàn bộ cái sự hiện hữu của vũ trụ và sự hiện hữu của từng chúng sinh à, lớn bé à, cực đại cho đến cực vi Đấy. nói chung là vũ trụ và chúng sinh đều tồn tại trong cái nguyên lý nhân quả à có nghĩa rằng là theo tinh thần Phật pháp mọi thứ nó không có tự có đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai là mọi thứ trên đời này nó không có cái gì mà nó, nó tồn tại độc lập mà không cần đến những cái à, là tác động không cần đến những điều kiện ừ, không có không có à, như vậy ở đây mình thấy có hay không cái không thứ nhất là mọi trên đời này không có gì mà tự có thứ hai đó là không có gì mà tồn tại độc lập mà, mà không cần đến cái sự ràng rịch của vô số thứ khác đó là chưa kể đến trường hợp thứ ba tức là có những thứ nó chỉ tồn tại bằng vào ừ, cái mối quan hệ với vô vàng những thứ khác thí dụ như niềm vui và nỗi buồn à, là hai cái này nó phải là một cặp không có rời nhau tại sao chúng ta hạnh phúc là bởi vì có hai có hai lý do mà chúng ta hạnh phúc một là chúng ta có được cái mình thích thứ hai nữa là chúng ta tránh được cái mình ghét các bạn thấy chưa chỉ ngay trong chỉ hạnh phúc thôi rồi qua chỉ đau khổ cũng vậy tại sao có đau khổ thì đau khổ cũng có hai nguồn một là do mình không tránh được cái mình mình ghét à, không tránh được cái mình ghét à, hoặc là không có được cái mình thích à, thì chính đó là mình nói đơn giản đó tức là nó cái hạnh phúc và đau khổ nó phải có một cái mối tương quan quan hệ mật thiết chặt chẽ với nhau nó quy định lẫn nhau nó sản sinh ra nhau nó tương tác để tạo ra nhau ừ. vậy nhớ đó là hạnh phúc và đau khổ nó là hai mặt của một đồng tiền nha đó là lý do vì đâu mà đức thế tôn này dạy mình ấy. chỉ có một cách duy nhất chỉ một con đường duy nhất để mà đi thôi đó chính là con đường chấm dứt sinh tử chứ hãy ngày nào mà còn tiếp tục tồn tại có mặt thì chúng ta phải đối diện với hạnh phúc và đau khổ và hai cái này nó không có rời nhau nha ừ. thì tôi trở lại cái đề tài nhân quả đó thì toàn bộ vũ trụ vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh à, chỉ là, là, là tồn tại trong cái nguyên tắc nhân quả ở đây nói tới chữ nhân quả chúng ta phải hiểu trước hết là chúng ta nói chuyện nói theo cái cách nói nôm na đi nhân là cái lực tác động à, nhân là cái lực tác động quả đó tức là cái được tạo ra bởi cái lực tác động ấy à, cái gì đó được tạo ra bởi lực tác động thì cái đó được gọi là quả thí dụ à, do cái nhân mà tôi ngồi lâu cho nên nó dẫn tới cái quả là tôi bị đau lưng à, do tôi ăn nhiều quá thì lái sao là cái bụng tôi ốc ạch rồi tôi sinh ra buồn ngủ thì mình mình thấy chuyện như xíu là nhân quả mình làm bếp không cẩn thận thì mình bị đứt tay mình bị bỏng lửa đó là nhân quả Đấy. thì nhân quả nó có hai trường hợp thứ nhất là cái nhân quả mà nó gắn liền với tới nghiệp báo và đó là nhân quả không gắn liền nghiệp báo thì nó theo từ trong kinh nó từ chuyên môn ấy thì tất cả cái này tôi nói thiệt là chậm nha ai có kinh viết ghi ra nha cái bị vẽ dùm tôi cái vòng tròn đi cái bị vẽ tôi cái vòng tròn à, vẽ tôi cái vòng tròn quý vị đặt tên cái vòng tròn đó là vòng tròn nhân quả thì trong cái vòng tròn nhân quả đó nó có một nửa là nghiệp và nghiệp tức là nhân thiện nhân ác đấy đó là nhân tức là một vẽ tôi có vòng tròn rồi đó một nửa vòng tròn đó cái bị để cái chữ nghiệp à, viết theo kiểu phân phân số của toán đó. nghiệp rồi ờ, ờ, để chữ quả để chữ quả trên rồi gạch ngang bên dưới để, để chữ nhân à, tức là tức là giữ nhân cái trong cái chữ nhân quả đó nó có hai trường hợp trong trong cái bản thân cái nhân quả nó có hai trường hợp một là cái nhân quả mà liên hệ tới nghiệp à, nghiệp thiện ác thí dụ như kiếp trước tôi sát sinh thì đời này tôi bị yếu mệnh tôi bị bệnh hoạn tôi bị tai nạn đó đó gọi là cũng nhân quả mà nhân quả liên hệ tới nghiệp còn trường hợp thứ hai nhân quả mà nó không liên hệ tới nghiệp thiện ác thí dụ như tôi lấy ngón tay tôi gõ lên bàn thì cái động tác gõ đó là nhân mà tiếng động đó là quả thì là các vị là a la hán các ngài còn sống ở trong cái vòng nhân quả nhưng mà cái nhân quả của các ngài nó phải là nghiệp nhớ nha tôi nhắc lại lần nữa trong cái vòng tròn nhân quả mình chia đôi ra một nửa là liên hệ và quả của của cái quả thì nghe còn một nửa đó là nó không có liên hệ đến nghiệp tới tới tới nghiệp thì ác mà nó chỉ đơn giản một cách technique thôi cách kỹ thuật thôi có nghĩa là là nó chỉ là lực tác động và cái, cái sức ảnh hưởng thôi à, cái ảnh hưởng của nó gọi là nhân quả cái, cái này mà tôi giảng bằng miệng không thì các vị khó hình dung mà nếu mà tôi giảng có tấm bảng thì các vị thấy dễ hơn vẽ một vòng tròn bên trên vòng tròn nó để cho nhân quả nha trong vòng tròn nó mình nó cắt phần nửa ra à, cắt phần nửa là nghiệp thì ác và quả thì ác còn một nửa còn lại nó không liên hệ tới nghiệp mà nó chỉ đơn giản là nhân quả thôi đó. thì như mình ở trong đời sống này đó có lúc mình tạo nghiệp thiện nghiệp ác thì cái đó đúng là nhân quả đúng rồi nhưng mà nó cũng có những cái nó chỉ là nhân quả mà nó không phải là nghiệp thí dụ như bây giờ à, tôi nghe nó mỏi thì cái mỏi đó là nhân rồi cái tôi vương vai đó là quả rồi bản thân cái vương vai đó nó là nhân rồi cái mà nó thoải mái đó là quả cái đó này phải nó phải là về nghiệp mà nó là chỉ là đơn giản nhân quả thôi còn cái nghiệp thiện ác đó, nó vừa là nhân quả và nó vừa là nghiệp báo nhớ nha ừ, rồi cái vẽ vòng tròn như vậy đó và chia đôi nó ra giống như mình sẽ đôi cái trái dưa hấu vậy đó mình mới hiểu có nghĩa là nhân quả là bao trùm bao trùm hết nhưng mà đối với các bậc a la hán các ngài chỉ còn là có một nửa nhân quả thôi có nghĩa là các ngài chỉ còn là cái nhân quả mà không dính líu tới nghiệp thiện ác bởi vì nghiệp thiện ác là cái là cái con đường để nó luân hồi còn các các ngài thì các ngài còn sống trong cái nhân quả nhưng cái nhân quả nó không liên hệ đến nghiệp thiện ác nữa nhớ rồi đó nghe nó nhức đầu nhưng mà ráng nghe bây giờ trưa nay cũng nói cái gì trưa nay tôi muốn nói đến hai chuyện chuyện thứ nhất đó là tùy thuộc vào cái tiền nghiệp à, thiện ác của mình trong đời trước thứ hai là tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của mình à, trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai thứ ba là tùy thuộc vào ừ, cái môi trường sống hiện tại tùy thuộc vào ba cái này mà chúng ta à, sống nhiều trong cái cảnh giới nào thì trong kinh nói đó chúng sinh à, vô lượng chúng sinh từ cái vị phạm thiên ở cảnh giới thiền định cao nhất à, cho tới con dồi thì nằm gọn ở trong ba cảnh giới cảnh giới tâm linh đó, trong trong có ba thôi một cái cảnh giới thấp nhất đó là sống chết buồn vui ừ, trong cái thế giới vật chất à, đó là cảnh giác thứ nhất trong đó gồm với chúng ta những người đang ở trong room này nha sống chết buồn vui trong cái thế giới vật chất à, lúc nhìn lúc nghe lúc ngửi lúc nếm lúc sờ chạm không rồi trong cái nhìn nó có cái nhìn cái mình thích nhìn cái mình không thích rồi ăn cái thứ mình thích ăn thứ mình không thích cái mũi có lúc nó biết cái nó, nó, nó ngửi được cái mùi mình thích cái lúc nó ngửi mùi mình không thích nói chung cả một cuộc đời của mình nó là một cái chuỗi thời gian à, mà mình làm việc với thế giới vật chất nha ừ. sống chết buồn vui trong thế giới vật chất ừ, đó là cái cảnh giới một cái cảnh giới hai là có một số ít ít hơn cái, cái cảnh giới một nhưng cảnh giới một thì là là nó chiếm và nó là 80 90 phần trăm chúng sinh thì cái cảnh giới hai đó là cái những cái chúng sinh ờ, họ có cái huệ căn do cái tiền nghiệp do khuynh hướng tâm lý và do cái môi trường sống họ có huệ căn họ thấy chán họ thấy chán trong thế giới vật chất họ, họ hướng đến thế giới thiền định à, toàn bộ vũ trụ nó chỉ có hai cảnh giới đó nhưng còn cảnh giới thứ ba tôi sẽ nói sau đó. thì toàn bộ vũ trụ này á, của phạm phu nó chỉ có hai cái đó một là chìm sâu trong thế giới vật chất hai là cảnh giới thiền định mà đa phần tuyệt đại đa số là mình sống chìm sâu trong thế giới vật chất mà trong cái thế giới vật chất đó nó chia ra nhiều cấp ví dụ như người thì làm là thọ thần sống trong cây có người làm thủy thần sống trong nước có người thì có, có chúng sinh thì làm nhân loại à, đi trên mặt đất có chúng sinh thì làm cá làm rùa à, trong sình lầy à, hoặc là làm dồi bọ ở trong cống rãnh xác chết vân vân ừ. à, thì tất cả hãy còn liên hệ tới vật chất thì mình được liệt kê hết vào trong nhóm 1 được kể hết vào trong nhóm 1 nha rồi cái nhóm 2 đó là có những cái số một số ít người đó họ nhàm chán và chán sợ cái thế giới vật chất à, mà khi họ có lòng chán sợ như vậy thì đương nhiên là họ có mặt ở cảnh giới hai đó là cảnh giới thiền định mà mình nghe thiền định tưởng nó sang không có gì sang hết đó là cảnh giới của mấy người mà chán à, chán vật chất à, chán vật chất trước đây đó thì họ biết nào là núi sông cây cỏ nam nữ phố xá nhà cửa thực phẩm hả phong cảnh vân vân còn bây giờ khi mà chán chất rồi đó thì họ chỉ còn tập trung vô có 10 thứ thôi có nghĩa là đất họ chỉ tập trung tư tinh tinh thần tập trung tư tưởng trong đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sáng tất cả có 10 thứ rồi vô lượng vũ trụ đối họ chỉ còn 10 thứ rồi khi mà sống mà cái này là giảng mà chuyên môn là một một năm chưa có hết mà bữa nay tôi đã nói là tôi giảng cho cái người không biết gì cho nên tôi không có đào sâu vụ đó nha ừ. tức là cái cái cái cảnh giới thứ hai là cảnh giới của cảnh giới tâm linh của những người mà chán vật chắc này họ sống thiền định rồi cái cảnh giới thiền định cao nhất là gì ta cảnh giới mà dùng cảnh giới vật chất cao nhất là được sanh về các cõi dục thiên còn cảnh giới thiền định cao nhất là được sanh về những cái cảnh phẩm thiên mà tuổi thọ rất là lâu lâu lắm các vị biết một cái cái tuổi thọ của một cái trái đất này nè là tính bằng tỷ năm mà cái cảnh giới phạm vi cao nhất nó, nó có thể kéo dài tới là ờ, mấy chục ngàn cái trái đất này mà trong khi đó trái đất này là cái tuổi thọ của trái đất tuổi thọ của thái dương hệ mặt trăng mặt trời là tính bằng tỷ 5 ờ, tỷ 10 tỷ mà trong khi đó, như cái cái, cái số liệu mà mới biết mà mình mình biết là người ta nói khoảng chừng hai tỷ rưỡi có một tài liệu nói là hai tỷ rưỡi có tài liệu nói là 5 tỷ nhưng mà mình lấy trung bình đi là khoảng chừng dao động từ 3 tỷ cho 5 tỷ năm nữa thì mặt trời sẽ biến mất đó là theo cái nghiên cứu của họ bây giờ thì mặt trời biến mất thì có nghĩa là tất cả đều mất sạch hết à, còn chuyện gì xảy ra họ mới nói họ theo họ tính toán các nhà khoa học tính toán thì khoảng chừng 3 cho tới 5 tỷ năm nữa ừ thì mặt trời nó biến mất mọi người biến mất thì coi như trái đất này cũng xong luôn nha rồi mà nó lâu như vậy đó hơn mà trong khi tuổi thọ của những cổ phẩm thiên mà cao đó, cao nhất đó, nó lên tới mấy chục ngàn cái, cái, cái, cái trái đất như vậy cái tuổi thọ đó rồi. nhưng mà rồi thì sao nó sống hết rồi nó rớt trở xuống nó cứ dòng lên dòng nó giống như là cái nồi cơm nấu nó sâu vậy đó cái hồng gạo nó cứ đi vòng vòng vòng vòng vòng như vậy nha cho nên hôm nay trong room này nè và những người nghe lại cái văn giảng của tôi này à, trong đó có rất là nhiều người bây giờ họ đang có nhan sắc tiền bạc sức khỏe quyền lực tiếng tâm uy tín chức vụ thì bây giờ họ không có nhu cầu nghe pháp còn nếu mà họ có nghe đó thì họ thấy cái chuyện đó xa vời nhưng mà nếu mà họ có huệ căn họ sẽ giật mình ở ba chuyện chuyện thứ nhất là không biết cái mạng cùi này nè kéo dài tới bao lâu có thể chiều nay là nó đã sậm rồi chiều nay mình chết rồi không chừng đó là cái cái cái chuyện nhất chuyện thứ hai chết rồi đó, mình sẽ ra sao chết rồi là mất tiêu không để là vô vết hay chết rồi mình còn đi đâu nữa mà nếu mà đi, được đi trở lại trong cái hình hài này trong điều kiện hoàn cảnh này môi trường bối cảnh này thì quá ngon rồi mà nếu quay trở lại đó mà làm con dồi con ruồi thì mình nghĩ sao nha yeah cho nên cái thứ nhất là mình nghĩ cái, cái thứ nhất là cái cái cái, cái, cái, cái, cái chết biết mình sống được bao nhiêu thứ hai là chết là đi đâu thứ ba đi đâu là đi rồi cuối cùng cái, qua nhiều lần mà đi như vậy mình cái đích đến của mình là cái gì cái đích đến của mình là cái gì tổng cộng là ba chuyện chuyện nhất chuyện thứ nhất là mình sống được bao lâu thứ hai nữa là kiếp này mình tắt thở để gì đâu thứ ba cái mục đích sau cùng của mọi hiện hữu là cái gì hay là nó lặp tới lặp lặp lại tới lui tới lui như vậy nha thì người mà có nói theo trong kinh ấy, là người có cái huệ căn họ sẽ bận tâm tới ba cái này còn cái người thiếu huệ căn thì họ sống cái kiểu mà tới đâu hay tới đó à, sống tới đâu hay tới đó họ thấy rằng là thiên hạ có biết bao nhiêu người đâu có quan tâm đến đời sống tâm linh tinh thần thì, thì họ cũng sống nhân răng đó sống thoải mái thôi sống vui vẻ thôi nha mà nó kêu mình bây giờ mình đang ngon làm thế này mình đang đẹp đẽ mình đang giàu có mình đang khỏe mạnh cái này mắc cái gì mà mình mình bận tâm ba cái chuyện mà mà mà mà, mà, mà, mà, mà, mà mù mịt xa vời đó chi ừ. tới lúc mà nó bị bị nó bị stroke bại liệt tiêu tiểu tại chỗ lúc mà một mình ở trong bệnh viện một mình mình đi vào phòng mổ lúc đó họ mới là vải ra quần nha nhưng bây giờ thì chưa đâu giờ đang ngon làm ngu gì mình nghĩ đến chuyện tâm linh xa vời chi à. cho nên chúng sinh nó chia làm à, hai hạng à, làm ba hạng mà tôi mình nãy giờ mới kể hai thôi một là cái hạng sống chết buồn vui trong cái thế giới vật chất cái hạng thứ hai là sống chết buồn vui trong cái thế giới tâm linh Đấy. nhưng mà nó có hạng thứ ba nữa cái hạng thứ ba này hiếm ạ à. cái hạng này là họ chán mọi hiện hữu dầu là trong thế giới vật chất hay là trong thế giới tâm linh mà họ chán mà mà mà, mà họ chán là họ làm sao ra họ phải có hành động chứ Đấy, chán phải có hành động chứ nếu may mắn mà gặp được Đức Phật ra đời nếu may mắn mà gặp được giáo pháp của ngài may mắn mà gặp được minh sư thiện hữu mà họ nói pháp cho mình nghe đó, thì mình tu hành về cầu pháp giải thoát còn nếu không á, thì cái hạng thứ ba này đó nó cũng sẽ quay lại nó trà trộn với hai cái hạng trước có nghĩa là nó mang cái chủng tử cầu giải thoát mang cái chủng tử tâm lý mang cái học giống tâm lý là chán sợ hiện hữu nhưng mà khi nó không được nghe pháp cho nên nó tiếp tục nó quay trở lại hai cái hạng kia có lúc thì nó là hạng một có lúc nó là hạng hai mà nó cứ trộn tới trộn lui trộn tới trộn lui thì trong thời gian nó trộn đó nó có cái duyên ma nó gặp một đức phật nào đó ra đời thì nó tu mà nếu đủ duyên thì chứng thánh nó không còn sanh tử nó còn công thì nó chỉ gieo duyên thôi à, chỉ gieo duyên thôi tiếp tục nó cũng trồi lên lạnh xuống như vậy nữa để chừng nào nó đủ duyên lành nó gặp tiếp một vị phận khác thì lúc đó đặt thánh còn không nữa đó thì họ tự họ ờ, giác ngộ không cần thầy à, thì trường hợp đó hiếm hiếm lắm à, đa phần đó là mà cái thứ ba này là nó khá hơn ngày hạn trước ở chỗ là nó cũng sống trong thế giới thiền định nó cũng có thể sống trong thế giới vật chất nhưng mà nó biết chán sợ cái hiện hữu mà tại vì chưa có điều kiện để nó vượt thoát ra đấy nhớ nha cũng giống như cũng giống như mình thấy cái chuyện mà đời sống thế, thế gian đi có nhiều người họ sợ hôn nhân lắm họ sợ con cái lắm nhưng mà bây giờ là do hoàn cảnh thì họ phải chấp nhận à, họ vẫn phải có chồng có vợ có con có cái thì mình nhìn vô mình tưởng họ giống như mình không phải thấy là vậy đó chỉ có điều kiện là họ buông liền nha ừ, thì cái chuyện lưng họ đi trang như vậy mình lấy mắt mình nhìn đó, thì mình thấy ai cũng quẩn quanh trong ba cõi sao đường nhưng thực ra trong đó nó chia làm ba cái hạng ba nhóm khác nhau nhóm một là cực kỳ hài lòng với thế giới vật chất cái thứ hai là cực kỳ hài lòng với thế giới thiền định và thứ ba là bất mãn không có muốn tiếp tục hiện hữu nữa đây nó là ba hạng chúng sinh và tùy thuộc vào cái, cái căn cơ cái trình độ của mình mình thuộc về cái nhóm nào trong ba nhóm này mà cái cách nhìn của mình đối với thế giới này hoàn toàn không giống nhau đó là nội dung của bài giảng trưa nay đấy tôi phải đánh một dòng rộng như vậy đó tôi mới túm nó lại ừ. trước hết tôi phải phải phân loại chúng sinh nó rồi gồm mấy có mấy hạng như vậy đó. À, thì tùy thuộc vào cái chuyện mình là cái nhóm nào thuộc nhóm nào trong ba nhóm mà cách nhìn của mình về thế giới khác nhau rồi tùy thuộc vào chuyện chúng ta có mặt trong nhóm nào mà chúng ta lại tiếp tục ừ, khác nhau theo cách sau đây một có những chúng sinh trong đời này chỉ quan tâm đến cái quả thôi à, quan tâm đến quả lành và quả quả quả quả, quả, quả, quả, quả lành và quả xấu thôi à, rồi cái hạng thứ hai là quan tâm cái nhân à, và cái hạng thứ ba đó là buông hết cả hai à, thế nào là cái hạng là quan tâm đến quả nhân quả à, nên đến cái quả lành quả xấu đó là những người không biết Phật pháp họ trốn khổ tìm vui họ thích may mắn mà sợ xui rủi đó họ thích khỏe thích đẹp thích giàu họ sợ nghèo sợ bệnh sợ xấu họ chỉ biết sợ nghèo sợ bệnh sợ xấu à, họ chỉ biết sợ ba cái đó rồi họ thích khỏe thích đẹp thích giàu thích quyền lực thích tiếng tông thích tình cảm nó nói chung là họ thích toàn là cái quả lành không à nhưng mà nó có cái này do không biết Phật pháp cho nên họ không biết rằng cái họ thích nó chỉ là quả lành à, mà muốn có quả lành thì phải có nhân lành chứ Ờ, nhưng mà họ không biết cho nên là họ chỉ quẩn quanh trong cái gọi là quả lành mê quả lành lắm nhưng mà biết làm sao mà có được quả lành thì cái đó họ không họ không bá mẹ họ sẵn sàng đâm cha chém chú lừa thầy phản bạn miễn sao có được mấy quả lành nhớ nha thì đương nhiên là trong số những cái người mà đâm cha chém chú đó ai mà có cái phước cũ kiếp trước á, thì tuy bây giờ đâm cha chém chú nhưng mà họ vẫn may mắn còn cái kẻ mà đâm cha chém chú mà thiếu phước xưa thì vừa ác vừa vừa khổ còn cái kẻ mà đâm cha chém chú lựa thầy phản bạn mà nó lại có phước cũ quá khứ thì bây giờ nó ác thì ác mà nó sướng thì cứ sướng Đấy. cho nên từ đó nó mới dẫn đến một cái ngộ nhận cho rằng trên đời này không có nhân quả báo ứng gì hết ác ở như tôi mà tôi còn ờ, vợ đẹp con ngoan nhà lầu xe hơi không? Ờ, lên chức vù vù, vù. Đấy cho nên cái hạn đầu tiên là nó chỉ quan tâm đến cái quả lành và và, và, và xấu thôi mà nó nó không biết gì hết nhưng mà cái mà nó quan tâm theo Phật pháp là chỉ là quả thôi quả lành giống như tôi nhớ có một cái ông ông ông ông, ông, ông quan ông tới ông hỏi vì ờ, thiền sư tôi quên không biết ông mà tổ tổ mà, mà mã tổ hay là bách trưởng thì tôi quên rồi nha thì ông hỏi thế này bạch hòa thượng con so với nhiều người đó thì con có nhiều cái cơ hội rượu thịt đàn bà lắm cái đó là phải là cái, cái phước của con không à, con có nhiều cơ hội để mà hưởng thụ rượu thịt đàn bà đó, cái đó phải là cái phước của con thì bà thượng nói thế này cái cơ hội mà có được rượu thịt đàn bà đó là cái phước của ông nhưng mà ông từ chối mấy cái đó này đó là cái đức của ông mà chính cái đức nó tạo ra cái phước ừ. tôi rất thích câu trả lời không cái cơ hội để mà ông có được cái rượu thịt đàn bà đó đó là cái phước không vì đâu phải là đứa nào trên đời này nó muốn cũng được đâu không đó là cái phước không nhưng mà ông từ chối ba ba cái thứ đó thì đó là cái đức của ông mà cái này mới quan trọng chính cái đức đó, đó nó tạo ra cái phước của ông hôm nay mà mình đẹp mình giàu mình khỏe mạnh hơn ờ, nguyên tính ờ, tiến tâm tự do đời trước có cái kiếp nào nó mình mình có làm lành có làm lành Đấy. nhưng mà hôm nay khi mà cái quả làm nó nó trổ đó mà mình lại cắm đầu gục mặt trong đó để mình hưởng thụ thì là mình lại gieo cái nhân bất thiện cho cái đời sau mặc dù cái đó là cái quả làm đời trước đúng quả làm giống như mình siêng làm lụng thì mình có tiền cái tiền đó là cái kết quả của lòng của siêng năng nhưng mà khi mình có tiền rồi mà mình đi bài bạc chích thúc thì lúc bây giờ nó, cái tiền nó, nó lúc bây giờ chủ gì hiểu mà nó là cái họa nhiều hơn cái phúc mặc dù nó đến từ cái, siêng năng của mình đúng nhưng mà khi có tiền rồi nó dễ hơn đúng quý vị này các vị vào trong internet vào trong youtube các vị tìm là số phận của những cái người mà trúng độc đắc bên mỹ thì xưa nay đó là 99,9 phần trăm nha 99 chưa đủ có thêm cái phẩy 9 phần trăm nữa những người mà gọi là thất học nghèo khó khi mà trúng độc đắc và đang nói bên Mỹ đó, là cuối cùng là cái kết thúc của họ đó là cực kỳ gọi là bi thảm vì ít học rồi cái đầu nó không có làm việc ấy. khi mà có tiền rồi đó là nó làm toàn chữ tờ bảy không à, chích hút nghiện ngập rồi gái gú rồi bài bạc rồi nợ nần rồi vung tiền qua cửa sổ rồi tao lâm mà tiền núi mà chịu không nổi xa gì ba vài chục triệu độc đắc nè cuối cùng khổ cho nên cái hạn chúng sinh đầu tiên ấy là nó thích quả lành lắm nhưng mà nó không có quan tâm đến cái nhân lành Đấy. cái hạn thứ hai đó là biết quan tâm đến nhân lành đó. có nghĩa là nó cũng thích quả lành lắm nhưng mà nó nó, nó khôn hơn cái loại một cái hạng một là thích quả lành nhưng mà không biết ừ, tạo nhân lành còn cái hạng thứ hai là quan tâm đến nhân lành vì rất thích thú trong cái quả lành ừ, hạng thứ hai thì 99,9 phần trăm Phật tử trong râm của mình là thuộc về nhóm hai ừ, nhóm hai cũng biết bố thí phục vụ tụng kinh nghe pháp rồi thiền lâm hết nhưng mà 99 phần trăm bà con mình là điều rất là quan tâm đến quả lập, Đấy. thích đẹp thích giàu thích khỏe thích sống lâu thích quyền lực thích tiếng tâm thích chức vụ nha ừ, còn thích lắm thích lắm à, nói gì nói miệng nói vô ngã vô thường rồi bù du rồi tùm lum mình cũng câu cửa sổ nó nó nó, nó, nó đã vậy thôi bây giờ nó là trong bụng quý vị là, là nếu mà cho quý vị có lựa chọn à, là trở thành một hành giả tu hành tinh tấn biên mật à, mà có những ờ, thuộc về cái dạng là, là, là, hộ nghèo bền vững à. còn trường hợp thứ hai đó quý vị gọi là một tháng vô một triệu đô la Phật pháp thì lơ mơ à, không biết Phật là người ấn tới người tàu à. nhưng mà có điểm tháng vô một triệu của vị khoái cái nào thì tôi nghĩ đó thì hỏi ra thì ai cũng nói là tôi chọn đời sống hộ nghèo bình vững nhưng mà là hành giả tinh tấn tinh thông giáo lý không đó là nói ngoài miệng thôi chứ còn mà là đi theo quý vị về nhà riêng thì mới thấy các vị có một triệu rồi quý vị có đi chùa quý vị có vào đây nghe pháp hay không không phải thông qua tôi đánh giá thấp tôi coi thường quý vị nhưng mà cái đó là chuyện đương nhiên chuyện tự nhiên đấy quý vị nè một tháng vậy quý vị cỡ cần một ngày quý vị gọi là đầu tắt mặt tối 10 cho tới 14 tiếng hồ mà một tháng vô một triệu là có như quý vị khỏi có biết Phật pháp là gì luôn nè nãy tôi mới nói là mình biết Phật người ấn người tàu mình cũng mèn đây ừ. cho nên là, là, là mình mình ờ, đa phần là mình ờ, nói tu hành này chứ còn mình còn mê sanh tử gớm lắm vì mình mình có cái này là Đức Phật này có dùng cái chữ này nó là trong cái cuộc luân hồi cảm thọ mới xóa nhòa cảm thọ cũ do đó chúng sinh không có biết sợ ừ. cái đó là chánh văn trong kinh cảm thọ mới xóa nhòa cảm thọ cũ có nghĩa là mình ờ, nhớ là cái chuyện mà lúc mình uh, hàng vi đói nghèo mình cũng ngán rồi trong kinh đó mình đã từng vô số kiếp xa đọa trầm lưng mình nghĩ mình cũng ngán ờ, nhưng mà cái đó giờ nó, nó xa xôi quá rồi bây giờ mình đã là người có tiền à, mình có điều kiện hưởng thụ sung sướng thì chính mấy cái điều kiện bây giờ nó xóa nhòa những cái, cái ức cũ cái ấn tượng cũ nó còn nữa chuyện quá khứ chuyện kiếp xưa mình mới nói rồi mà kiếp này nè à, thuở nào mình đối nghèo hàng vi phải không không ăn đủ ăn không đủ mặt bệnh không thuốc uống rồi nó mình cũng ngán ngẩm nhưng mà lúc đó mình cũng còn có lòng tu hành mình ước gì có điều kiện rồi cái mình để bà xã ở nhà vậy đó kiếm cho bà cái tiệm tập quá của mình đi lên chùa mình ngồi thiền thọ bát quan này đó nhưng mà tới lúc mà mà, mà mình mà, mà, mà, mà, chủ một cái cơ sở cái kinh doanh ờ, một tháng mà nó vô năm bảy ngàn đô la là lúc đó là ăn rồi là cứ nhậu nhẹt tiệc tùng rồi bài bạc gái gú chứ mà đâu có quẩn mà chùa miễn chi phải không Đấy. cho nên cái hạn thứ nhất á, là chỉ quan tâm đến cái quả lành thôi à, sợ quả khổ mà thích quả lành nhưng mà không biết làm sao không biết cái, con đường nào dẫn đến quả khổ con đường nào dẫn đến quả lành thì không biết hạn thứ hai tiếp tục ừ, quan tâm đến quả khổ quả lành nhưng ờ, biết ừ, làm lành lãnh dữ Đấy để có được cái, cái, cái, sướng né được cái khổ cái hạng thứ ba đó là cái hạng này đó là, là, là, là, là, là biết chán sợ cả hạnh phúc lẫn đau khổ và cái nhìn của họ đối với thiện ác nó cũng khác cái hạng thứ hai cái thứ hai họ coi cái thiện đó là cái con đường cái lựa là cái lựa chọn mà họ phải theo à, để mà họ có được cái hạnh phúc mà tránh được đau khổ nhưng mà cái hạng thứ ba thì họ thấy là cái, cái, cái, cái thiện ấy, đồng ý nó dẫn đến quả lành điệt sướng thiệt nhưng quả lành đó nó cũng là một là nó phù du mà thứ hai nữa cái quả lành đó mà nó nó trổ ra cái kiếp mà không biết phật pháp rồi không thì coi như nó là cái hoại nhiều hơn là cái phúc này còn quả khổ từ khỏi nói rồi đấy cho nên cái hạng thứ ba này vẫn tiếp tục làm lành lánh dữ nhưng mà để chấm dứt không còn thiện ác buồn vui nữa đó nhớ nha hạng thứ ba này nè rồi tôi nói là không biết bao nhiêu lần nói nếu tôi không tôi không biết chán luôn vì cái này nó rất là quan trọng cái ghê sợ nhất của phạm phu là gì là hài lòng với cái môi trường sống hiện tại của mình cái này cái dễ sợ lắm mình là một con heo thì mình chỉ thấy rằng là cái cái, cái nồi cám là tất cả mình là con dồi thì mình chỉ thấy cái đống phân thấy cái sắt thú là tất cả mình là con trùng chỉ mình thấy cái ống cái, cái, cái, cái cống rộng là tất cả mình là con bướm con sâu con ong con kiến thì mình thấy cái thế giới hoa lá là tất cả mình là một cái người nhà nghèo nông thôn à, sình lầy nước động mình là một cái người bộ lạc thiểu số trên rừng sâu cao nguyên thì đối với mình xung quanh đó là tất cả rồi mình là một người ở phố một đại gia trong nước ở ngoài nước mình là người ăn học tốt nghiệp như đại học danh tiếng thì đối với mình cái đó là tất cả mà nếu mình hôm nay mà mình may mắn á mình may mắn mình mình ở nước ngoài mình có bằng cấp có học vị mình có thu nhập cao nếu mà mình may mắn thì mình thấy đó là tất cả à, mình là một bác sĩ ở Sydney à, mình thấy là vậy là đủ rồi có phòng mạch có thu nhập có vợ có con rồi được sống được ngoài muốn đi đâu nó đi cái đó là tất cả nhưng mà mình quên một chuyện rất là quan trọng đó là mình sống được bao lâu và nếu mình cứ cắm đầu mình vừa mình vừa ý hài lòng với cái, cái, cái, cái bác sĩ Sydney của mình ấy. Ừ. mai này mà mình tắt đã rồi mình đi về đâu phần đó mình mình đấy mình cứ gục mặt ở trong cái đó mình là một chủ tiệm neo ở Mỹ chủ nhà hàng ừ, ở Pháp mình thấy là tất cả nhưng mà mình quên một chuyện rằng trong cái nhìn của thánh nhân thì chủ cái cái tiệm nail ở Mỹ cái nhà hàng ở Pháp và cái phòng mạch ở Úc chỉ là đóng thân thôi là vì sao là vì khi mà các vị ở trên một cái cảnh giới cao hơn sống lâu hơn không còn cái hình hài mà nóng lạnh mỏi nhức đổi khác tiêu tiểu hôi ám này nữa đó. thì các vị mới thấy cái cảnh giới của mình nó, nó ê chề lắm ê chề lắm Ờ, hôm ờ, cách đây hai bữa tôi đi về đức tôi ngủ xe nó buồn ngủ quá đi mà lúc tôi ngủ tôi không cần gối tôi ngủ quẹo qua bên này nè cầm cái phone lên mà ngủ quên nó đau tới bữa nay mà không biết bây giờ tôi, tôi ngước lên về ngước được đau lắm lúc tôi mới nghĩ đến bụng mình cái này đúng là, là trong kinh đó mình có bị hai cái nhà tù nhà tù vật chất và nhà tù tâm linh nhà tù tinh thần nhà tù tinh thần tức là mình bị nhốt vào trong cái mình thích cái mình ghét à, mình bị hai cái đó nó đầy mà. còn bị nhốt trong cái cái, cái hình hài sinh học có nghĩa là mình chán cái này lắm tôi nói nếu bây giờ mà bấm nút mà đổi xác rồi tôi đổi liền nó xấu mà nó già mà nó bệnh mà nó, nó, nó bất tỉnh quá thì mà bây giờ tôi phải ráng tôi cổng nó mà không biết cổng bao lâu mà nó cái này mới là trớ trêu sợ chết cái đó mới là cái tan thương nó như con dầu vậy đó mà mình sợ chết mà để gì để tiếp tục sống với nó mà chính mình sợ nó còn hơn cái gì nữa vì có nó mà mà đi bị trợt bị sưng bị bong gân bị gãy xương vì có nó mà bị ờ, tiêu chảy nhức đầu trong mặt đau ruột đau thận đau gan bao tử bị covid này vì có nó mà đủ thứ hết nhưng mà có một điều do cái, cái, cái u mê và vô sợ là sợ vậy nhưng vẫn sợ chết chán thân này mà vẫn sự chết ghê cái người mình là một con dồi mà mình sợ xa động phân vì hai lý do một mình không biết mình là con dồi và mình không biết rằng cái thế giới mà là động phân đó là cái nhất cái sợ thứ hai của con dồi đó là bây giờ nếu mà nó còn là một, một con dồi biết chuyện đó, thì nó nó nó bỏ động phân để nó đi sống ở đâu vì vì nó là con dồi thì nó phải sống trong cái môi trường của con dồi chứ này cho nên cái hạn thứ nhất là con dồi mà nó không biết nó là dồi nó không biết cái thế giới nó là đóng phân này đó là cái hạn quá tệ là cái hạn thứ hai đó. nó biết nó là dồi nó biết cái thế giới đó là là đóng phân nhưng mà giờ nó đi đâu nó đi đâu đây thế là nó tiếp tục nó lặn ngập ở trong đó lặn ngập trong đó đấy thì tôi quay trở lại cái vấn đề nhân quả tùy thuộc vào cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta có Dạ. biết được rằng cái hiện hữu của mình ấy, nó là một cái chuỗi dài của nhân và quả trong đó nó gồm có thiện ác ừ, thiện ác và tùy vào cái căn cơ của mình mình có thấy được chuyện đó hay không và cái này mà cái này mới vô sâu nữa. tùy thuộc vào căn cơ của mình mà cái mặc định của mình à, cái mặc định của mình cái convention của mình á, về thiện ác khác nhau có người đó họ hiểu cái chữ ác là là như vậy nè là khi nào mình đâm cha chém chú đâu đốt nhà cướp của giết người thì cái đó mời lại rồi khá hơn một chút mình nói mình làm cái gì mà làm cho người ta phiền đó thì cái đó mới lại nhưng mà theo trong cái Phật pháp rốt ráo đó, không cần phải động tay động chân không và, và cần phải mở mồm buộc miệng để nói ra cái gì làm khổ người khác mới gọi là ác mà khi trong lòng mà có cái bất mãn và tham thích cái gì đó nó đã là bất thiện rồi tại trong tiếng việt mình nam mình cái chữ ác đó, mình hiểu nó, nó, nó hạn chế lắm trong khi đó cái chữ papa cái chữ akusala trong kinh phật cái nghĩa rộng lắm cái gì mà nó không phải thiện thì cái đó được gọi là bất thiện nó là ác là đó. cái gì mà nó đi ngược lại từ bi trí tuệ tham nhẫn thiền định chánh niệm thì cái đó gọi là bất thiện là ác này nhớ nha và nên nhớ cái thiện ác đây nó không phải là vấn đề tôn giáo nó không hề là vấn đề đạo đức nhớ cái này mà nó thuần túy là một vấn đề khoa học là sao ta là sao ta quý vị muốn ăn mía thì các vị sử dụng cái miệng của mình cái môi của mình cái răng của mình nó như, thế nào và khi các vị muốn cắn hột dưa thì cái cũng cái môi đó cũng cái răng đó mà các vị làm việc khác đúng không cũng cái miệng của mình thôi mà khi mình ăn mía mà mình cắn hột dưa nó hoàn toàn khác nhau cũng răng đó cũng môi đó nhưng mà vì hai cái món đó nó hoàn toàn khác nhau cho nên là mình phải làm việc cũng dùng răng cũng dùng môi đó nhưng mà làm việc với mía và với hột dưa nó khác nhau mà hãy đúng cách thì mình mới ăn mía được không thể dùng cách ăn hạt dưa để mà ăn mía không thể dùng cách ăn mía để mà ăn hạt dưa đó nhớ nha đó là vấn đề khoa học đó vấn đề đó, là vấn đề kỹ thuật ở đây không có vấn đề đạo đức gì đây hết mà nó thuần túy là vấn đề kỹ thuật nha muốn ăn mía thì phải dùng môi và răng theo cái cách thích hợp để ăn mía muốn ăn hột dưa thì phải dùng cái cách phải dùng cái môi và răng theo cái cách thích hợp để ăn hột dưa nha đây là vấn đề kỹ thuật thôi không đã không có đạo đức không có tôn giáo tâm linh gì đây hết ở đây cũng vậy khi anh sống bằng cái tâm tham sân si không ganh tị bụng xỉn thì tự nhiên là cái hậu quả của những cái thứ tâm lý đó nó sẽ tạo ra những cái mà người ta gọi là đau khổ là vì sao vậy quý vị tại sao vậy là vì khi anh sống bằng tham sân si ganh tị bụng xỉn tị hiềm nhỏ mọn tiểu tâm thì những khi anh sống bằng cái đó đó là đang gieo tới cái hột khổ qua hột ớt hột mắt mèo nha là chuyện, chuyện rất là khoa học anh gieo cái hột mắt mèo thì tự nhiên nó sẽ ra mắt mèo bây giờ anh trồng sầu riêng măng cục bồng bon chấm chôm thì nó sẽ ra sầu riêng măng cục bồng bon chấm chôm cho anh nha anh trồng cái gì ra cái đó ở đây không hề có cái gì là đạo đức không hề có tôn giáo và không phải là cái đó là do phật bài ra phải tức là trước khi Đức Phật ra đời đó là cái trong vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp sau này thì thế giới này nó vận hành nó có trật tự như vậy có nguyên tắc như vậy Thế mà cái ớt trồng xuống thì nó là cái ớt không thể nào trời dê một ớt mới ra cây sầu riêng gì đó không có nha cho nên tùy thuộc vào ừ, cái trình độ khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà cái cái mặc định của chúng ta về cái ác không giống nhau này trong kinh gọi là ác thô và ác tế đó ác nó gồm cái cái cái cái cái nghề cái, phiền não đó hay là cái ác nghiệp nó gồm có ba một nó gọi là vi tích cái mắc kilesa à, mà thôi bây giờ chúng tôi bỏ những kilesa kilesa là phiền não bây giờ tôi bỏ chúng tôi chỉ lấy cái chữ đầu thôi bây giờ chúng tôi xài chỉ ác nghiệp đi vi tích cái mắc hợp một là vi tích cái mắc là những cái ác nghiệp nào mà mình làm bằng tay chân bằng miệng mồm mồm bằng miệng của mình thì cái đó gọi là ác nghiệp gọi là, là thô nhất ừ. cái ác nghiệm thứ hai là những cái những cái tham sân si nào mình chỉ diễn ở trong đầu của mình nó chưa có ra ra tay chân nó chưa ra mồm miệng mà nó chỉ mới trong đầu mình thôi nó mới hình thành trong đầu mình thôi trong những suy nghĩ những tư tưởng thôi thì nó được gọi là cái ác nghiệp mà té té cái thứ ba mới ghê cái thứ ba cái, cái thứ hai nhất gọi là vi tích ca mát thứ hai gọi là pariyutthana cái thứ ba mới ghê cái thứ ba là anusya có nghĩa là cái ác nghiệp tiềm tàng ác nghiệp khả năng vì trong râm hiểm chữ khả năng possibility possibility ừ. là sao ta có nghĩa là ngay bây giờ nó không có nhưng mà cái khả năng để mà mà nó nó xuất hiện đó, thì cực lớn ví dụ bây giờ quý vị đang ngồi trong râm quý vị lắng tai vì nghe pháp nó lòng như là lòng lành các vị thì ờ, như một mực nghĩ tới Phật tới pháp để tu hành tới giải thoát à, tới niết bàn tụi lâm hết à, thấy quý vị rất là dễ thương à, thấy bồ đề đúng. nhưng mà ờ, chỉ cần ờ, là có một cái thử thách nhỏ thôi. từ bồ đề nó chuyển qua ba đậu một sợi tóc tụi quý vị biết không tôi khổ vô cái trung râm mình biết cái ba đậu không ta khổ quá cái ba đậu cái ba đậu cái lá này cũng hao hao như lá bồ đề đó, mà nó gai thông mà, mà cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái trái của nó cái lá của nó, nó các vị biết cái hồ nước của mình hồ nước mưa đó mà mà các, mà nó cái bị bỏ trái bỏ lá vô đó là coi như nghe luôn mà đọc vậy cái bắt đầu thì mình bây giờ là đang là bộ đề này. mình ngồi theo cái dáng vẽ bộ đề này nhưng mà từ bồ đề qua bắt đầu rất là mau nha cái bắt đầu rất là mau rồi thì cái phiền não mà trong cái dạng khả năng đó, đó được gọi là phiền não gọi là tiềm tạng đó là gọi là gọi là cái ác nghiệp khả năng đó ừ, khả năng đó. Ừ. tùy tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta có cái nhận thức về cái ác và cái thiện không nhau nãy giờ tôi nói cái ác nhiều tôi bây giờ tôi nói một cái thiện có nhiều người họ tưởng thiện cái này nghĩa là phải làm cái gì đó bằng tay chân miệng mồm thì mới gọi là thiện phải tụng kinh phải thuyết pháp mới gọi là thiện phải bố thí phải phục vụ tay chân mới là thiện mà quên một chuyện cái lòng lành nó cũng là thiện đó quý vị cứ đi cứ lên Facebook hoặc là cứ phone đâu này được kia chị nhớ chị nào bước đâu chị kêu em Ấn Độ đi kia Ấn Độ kêu em hết Covid đi Miến Điện kêu em nghe, nghe, nghe hùng phước chứ nghe chùa nào chỉ kêu em mình quên một chuyện rằng cái đó mới là cái thiện nghiệp loại một thôi có nghĩa là thiện nghiệp mà ta nhìn cho ta thấy nhưng mà nó có cái loại thiện nghiệp thứ hai đó nó là cái nền của loại một thiện nghiệp thứ hai nó là cái nền của loại một có nghĩa là cái lòng lành của mình cái lòng lành của mình cái khả năng mà từ bi khả năng chánh niệm khả năng tàm quý đức tin thiền định trí tuệ thì cái đó đó cái tâm lành cái lòng lành đó mỗi ngày mình có mình có quan tâm để trau dồi nó bởi vì nó là cái nền của thiện một cái thiện thiện loại một là cái thiện mà làm là người ta thấy đó, à, tụng kinh nè thuyết pháp nè à, chùi cầu rửa chén nè giúp đỡ người già người bệnh người nghèo khó neo đơn ờ, cơ nhở nè à, hành hương rồi ờ, dự khóa thiền nè đó là mấy cái thiện mà người ta thấy nhưng mà đó cái thiện thứ hai mà mình không quan tâm là đừng hòng có cái thiện thứ nhất mà nếu mà cái thiện thứ hai mà mình không quan tâm đó thì cái thiện thứ nhất nếu mà có là nó có để chụp hình quay phim thôi ừ. có rất nhiều người đó thì coi như tốn biết là bao nhiêu tiền để làm phước đúc tượng đúc chuông rồi in kinh rồi cúng dường tăng ni tụi lâm ta là xây chùa xây miễu nhưng mà họ không có chịu nhớ rằng những cái đó nó phải được thiết lập trên một thiết lập và xuất phát từ một cái tâm lành sẵn có và hùng mạnh mỗi ngày thì cái công đức nó mới lớn còn đằng này mình cứ cắm đầu cắm cổ mình đi làm rồi tới hồi có tiền nhiều đó có ai rủ cả nhà đi làm phước mà cái lòng lòng nó chưa có sẵn lúc đó toàn là háo danh thôi một là làm để cho người ta biết người ta khen người ta nể còn hai nữa là ta lỡ khấn khứa à, con ăn nên làm ra thì con sẽ cúng dường để mà còn tạ ơn bề trên đó hoặc là khá hơn chút là, là con muốn phí để đời sau sinh ra cũng tiếp tục con giàu như bây giờ nữa như vậy nhưng mà họ không hề quan tâm đến cái thiện thứ cái cái thiện thứ hai mới ghê đó là cái lòng lành mỗi ngày cái lòng lành mỗi ngày và tôi đã nói không biết là bao nhiêu ngàn triệu lần đó là một người thường xuyên mà sống với tâm lành tâm lành đây nó nghĩa nó rộng lắm là cái khả năng bao dung tha thứ khả năng yêu thương khả năng chánh niệm khả năng trí tuệ khả năng cảm nhận nha thì người mà có những khả năng này là khi họ niệm phật họ lạy phật hoặc là khi họ cúng dường họ bố thí phục vụ cái phước nó hơn cái người mà gọi là là bình thường ở Trung Quốc bình thường cứ lo đi quần quật làm ăn kiếm tiền tới lúc mà đụng chuyện móc bạc tỷ ra cúng thấy tỷ thì tiền tỷ thì mình tưởng nó lớn nhưng mà thật ra bình thường không trao dồi đời sống nội tâm không trao dồi cái trí cái trí cái trí này nó gồm có văn tư tu đó ừ nó gồm có kiến thức giáo lý và khả năng suy tư giáo lý đó. Đó. người mà không có những cái thiện pháp như là từ bi trí tuệ thì mình kiểu như tôi mới vừa nói đó. thì khi mà họ làm phước cái phước họ chỉ bằng một phần ngàn của cái người kia tôi phải nói cho các nghe bị giật mình không về cái cắm đầu đi kiếm tiền đi không cứ le lưỡi đếm tiền là mới, mới, mới, mới, thấy ổn mình làm quần quật mà mau lăn ra chết thì con nó hưởng mà con mình ạ con gái để đem về nó nuôi chồng mà con trai để nó nuôi vợ nó đã không còn mình lăn đụng là mình chết ngắt mà trong khi cái quan trọng nhất là mình phải có kiến thức giáo lý phải có có thực tập giáo lý đó. thì khi mà họ làm phước công đức nó gặp ngang lên cái người mà thiếu hạt phải có giáo lý và phải có thực tập thực tập hành trì thực tập đây là gì là chánh niệm ừ, là từ từ từ tâm phải có thực tập thì người có thực tập họ cúng một đồng phước nó gấp ngang lần cái người cúng một tỷ mà không có thực tập không có kiến thức giáo lý vậy kiến thức giáo lý quan trọng lắm bởi vì các vị không có kiến thức giáo lý đó một là dễ bị người ta dụ dụ làm phước thì, thì thôi kệ cứ mình cứ cho cái vụ đó là tốt để nhìn nó có cái nguy thứ hai khi mình không có kiến thức giáo lý mình không mình không có chủ kiến không có lập trường ít bữa mình quăng bạc tỷ ra rồi ít bữa sau mình nghe thị phi đó bắt đầu mình mình bực mình tiếc của mà kinh nói rất rõ cho mà tiếc đời sau có hưởng được đau đau chỗ đó đau lắm bởi vì mình không có xài cái này cái này chỉ để đổi nón thôi Nên cái này chỉ để đổi nón thôi trong cái suy tư cho nên tới lúc quăng bạc tỷ ra lúc đó cũng tạm cho hào hứng lắm hào hào hứng ờ, phấn khởi không nhưng mà tới mình một bữa sau hai bữa sau mà nghe thị phi rồi đó không thị phi về cái đối tượng đó về ngôi chùa đó là bắt đầu mình dội mà khi mình dội rồi đó là mình tiếc của đấy mà khi mình tiếc rồi là làm nó làm cho nó dẫn tới một cái bi kịch đời ra sinh ra là, là giàu là có giàu ảnh hưởng được một khi đã trao ra rồi thì người ta có là con chó đi nữa mình cũng không có nên tiếc thì ai bị bỡ mình cao hứng mình cho thì thì cứ để chuyện quá khứ là quá khứ nha nhưng mà bữa nay mình tiếc là mình bậy bởi vì mình chỉ cần có cái lòng tiếc thôi là đời sao sinh ra giàu là cứ giàu mình sẽ được mà trường hợp này tôi thấy nhiều lắm quý vị nhiều lắm cả đời quần quật làm trâu làm bò cày bừa một nắng hai sương không dám xài mà cuối đời chết để lại cho con hết để cho con hết thì trong rừng có nhiều người sẽ nói là của con tôi tôi để đúng nhưng mà nó vấn đề lúc quý vị bình sinh đương đời quý vị không dám xài Đấy. mà mình mình không dám xài thì mình còn xài cho ai Đấy, nhớ nha cho nên cái ác nó có ờ, ba cái trường hợp một là cái ác mà gọi là vi tiết cái ác mà ai nhìn nó cũng thấy cái ác thứ hai là chỉ một mình mình biết thôi tức là những cái suy nghĩ bất thiện rồi cái ác thứ ba là ác khả năng cái ác này là chỉ có thánh nhân mới trừ được thôi nha rồi về cái thiện cũng có ba cái thiện thứ nhất á, là cái thiện mà ai nhìn vô cũng thấy đó. được cái thiện thứ hai là chính mình mình biết cái lòng lạnh mình rồi cái thiện thứ ba là thiện khả năng cái thiện khả năng này đó là khi nào đặt a la hán mới hết không? thì trong râm thế này cũng có người giật mình ủa a la hán trừ ác rồi đúng rồi mà trừ luôn cái thiện người ta đúng người không không học giáo lý không có biết cái chuyện này nghe ừ. mình không học giáo lý đó, thì một là mình không biết thiện ác là gì hết rồi tới học ba mới là mình thấy cái thiện nó hay hơn ác mình thấy nó là của quý báo vật nhưng tới mình học đạo thêm cái nữa mình thấy rằng tại sao là a la hán không còn thiện ác là bởi vì hãy còn thiện là còn có chỗ đi còn ác là còn có chỗ đi mà hãy còn có chỗ đi là còn luân hồi sanh tử nhớ nha ừ, nhớ chỗ này chỗ này rất quan trọng cho nên tôi nhắc lại tùy thuộc vào căn cơ của mỗi người mà chúng ta có quan tâm đến cái thiện ác để mà lấy nó làm cái cái cái cái cái, cái, cái, cái định mức hành động và sống hay không đó là chuyện nhất chuyện thứ hai tùy thuộc vào cái huệ căn của mình mà cái thiện ác của mình á mình mặc định nó ở cái mức độ nào như thế nào mới gọi là ác như thế nào mới gọi là thiện sẽ có một ngày nếu mà các vị làm giả đi niệm xứ đang đi trong chánh niệm biết rõ đang đi đang ngồi biết đang ngồi uống nước uống nước nó chỉ cần một thoáng suy nghĩ bước thoáng qua biết liền đây là đây là gánh tiền biết liền ừ. đến cái mức đó đó mình lại khác à, cái mục đích cao nhất của chúng ta là làm như vậy đó à, tức là có một ngày ngồi yên thế này mà nó thoáng qua thì đó là tâm tham đó là tham ái cội nguồn của khổ một cái suy nghĩ thoáng qua biết đây là bổn sinh một cội nguồn một cái tâm trạng thoáng qua biết đây là bất thiện biết liên cái đó tu cái đó là, là cái mà tôi mong mỏi quý vị tới cái mức đó và đương nhiên là đâm râm này có nhiều người nghe cái là thấy sao nó cao siêu quá tôi có vợ có chồng có con có cái có nhà có cửa mà bây giờ bắt tôi với tu cái đó thì ngán quá nhưng mà thưa với các vị các vị là người làm ăn các vị biết vốn sao thì lãi như vậy không mình trao ra cái gì thì mình sẽ nhận lại cái tương ứng các vị chỉ biết tu ở ngoài cái lớp vỏ đó thôi không thì cái gì được mai mốt chỉ là cái cái vỏ ngoài biết tu ở trong ruột thì mai mốt cái mình được nó sẽ được trong ruột nhiều lúc tôi nói cái bị tưởng tôi nói đùa tu cái gì á thì đắt cái đó tu miệng thì nó đắt ở miệng thôi sen mà ở trên môi thôi tu tu ngồi thiền mà cái, cái đầu nó nghĩ tùm lum á là mình chỉ là tu là tu tu mông cổ thôi tu cái cổ cho thẳng cái mông cho vững ừ, tu gì đắt đó chỉ có tu cái này nè thì nó mới đắt này đắt thánh bằng, bằng cái đầu đắt thánh bằng cái tâm linh bằng cái tinh thần bằng cái tâm tâm thức này còn mà mình mình thì sống thiện mà bằng hình thức thì cái quả lành mình được nó cũng trên hình thức nhớ cái đó nhớ cái đó trong vô số kiếp sinh tử luân hồi quá khứ mình đã có nhiều kiếp mình cũng bố thí mình cũng ngồi thiền nhưng mà tại sao hôm nay mình còn ở ở đây là bởi vì <clears throat> mấy cái việc thiện đó mình làm ngoài vỏ thôi làm ngoài da còn mình tu toàn tu ngoài da không à, à mình bố thí thì mình mong mình giàu à, mình à, giúp người là mình mong mình khỏe mình đẹp Đấy. học đạo mình mong mình sinh, sinh ra mình thông minh mình học giỏi có bằng cấp chứ mình chớ hề mà nghĩ đến diện cầu đạo giải thoát cho nên hôm nay này mình mới còn ngồi lũ khổ để chịu khổ thấu trời mà này. nói chuyện mình nó còn đau đau lắm bây giờ ngước lên được giảng xong tôi phải vô tu tập tập đau lắm hồi nãy nãy tôi đi học ừ, như đây này cô giáo tôi có, có bài có bài làm như này đã lắm đau mà đã đau quá ok cái này sư làm vậy là sư à xin xin làm vậy nè đó, vậy đó rồi rồi để lát làm bây giờ rồi, mà tôi làm cái ông nó nhạc lớp rồi luôn ok rồi <laughs> rồi rồi ok ok <laughs> dạ. bây giờ cái chuyện này mới là chuyện quan trọng tôi muốn nói với bà con nghe tôi nói chuyện nhân quả bây giờ tôi mới nói chuyện này nè nhân quả có ba cái trường hợp à, không phải có ba trường hợp mà có ba cái mối quan hệ sau đây có ba cái mối quan hệ nhân quả sau đây mà bà con nào đang nghe đó móc cái viết ra còn không là móc cái smartphone ra bấm bấm bấm bấm, lấy nó nha quan trọng lắm sau đây là ba cái mối quan hệ nhân quả mà bà con khi mà đã thờ Phật trên đầu là bắt buộc phải thuộc lòng ba cái này một là cái mối quan hệ nhân với quả cái này trong rừng này không biết rồi à có nghĩa là do tôi làm ác sống ác làm ác sống ác nói ác nghĩ ác cho nên đời sau tôi sinh ra là tôi phải bị khổ thân khổ tâm đúng không ừ, khổ về tinh thần lẫn vật chất Đấy, khổ tinh thần lẫn thể xác đó, rồi cái đó gọi là hoặc là bây giờ tôi sống thiện hành thiện bằng thân bằng khẩu phải không? bằng tâm bằng xác thì đời sau sinh ra tôi sung sướng vui vẻ cả hồn lẫn xác đúng không thì đó gọi là quan hệ nhân và quả nhưng mà có hai cái sao đó là đa phần phật tử không biết đa phần là phật tử nó không biết thì cũng oan nhưng mà họ nói ra thì biết còn mà không nói là sầu luôn Đấy, nhớ nha có ba mối quan hệ nhân quả cái mối quan hệ thứ nhất là nhân và quả Vậy nhân nào rồi quả nấy cái này ai cũng biết rồi nhưng mà hai cái mối quan hệ sao biết ghê này. mối quan hệ đầu tiên là nhân quả mối quan hệ thứ hai là nhân và nhân đó là sao khi mà mình sống quá nhiều với cái nhân bất thiện tham sân si thì đời sau sanh ra đó cái cơ hội tham sân si nó sẽ lớn vô cùng trong trong có hiểu và có tin cái chuyện này không khi mà mình gọi theo trong cái bộ bát ta ná gọi là bát ca tu panisya bát giá có nghĩa là cái thường cận y uh có nghĩa là khi bà con à, bây giờ cái, cái có ba mối quan hệ nhân quả mối quan hệ nhất là nhân dẫn đến quả đúng rồi cái này ai cũng hiểu rồi phải không nhưng mà cái cái thứ hai là nhân tạo ra nhân phải tạo ra mà là dẫn đến nha quan hệ nhân quả nó có hai trường hợp tạo ra và dẫn đến thì cái trường hợp mà mà trường hợp một á, quan hệ nhân quả nhân nó tạo ra quả nhưng mà trường hợp thứ hai này này là nhân dẫn đến nhân đấy là sao là khi mà các vị sống nhiều với tâm bất thiện thì đời sẽ không cần đời sau ngay trong kiếp này, này. thí dụ như trong tuần lễ này đi tuần lễ này tôi bực mình quá bực mình là chính cái bực mình này sẽ dở dễ dẫn đến cái bực mình khác lắm đây nhớ nha ừ. và khi tôi sống nhiều với cái lòng ờ, là đam mê hưởng thụ bài bạc nhậu nhẹt gái gú hưởng mua sắm không đi đứng thì khi mà tôi sống nhiều với cái tâm bất thiện này thì nó sẽ là cái điều kiện để nó dẫn đến những cái bất thiện sao đó các vị còn nhớ tam chướng không à và phải nói có tiếng Bali chúng ta có việc nghĩ là tôi chế ra khổ vậy đó đặng đặng tra trong ờ, Google nha ừ. a phải đó à vác ra nát chữ ná chấm dưới ừ. có ba chướng cái chướng thứ nhất ờ, gọi là quả chướng tức là do cái nghiệp đời trước bây giờ mình phải sinh ra mình đầu thai làm con chó con heo là coi như xong đừng có hồng mà đắc đạo đắc thiền tu hành nghe pháp gì hết cái đó gọi là quả chứ tức là do quả xấu mà đời này mình không làm ăn gì hết cái thứ hai là nghiệp chứ có nghĩa là ngay đời này nè mà mình đã lỡ tạo một cái cái tội ác tày trời rồi đó rồi xong luôn cái đầu của mình nó bị hư nó bị đơ luôn mình biết không người ngoài đời chắc không hiểu mà trong đạo là có nói tỳ kheo phạm trọng giới người đời phạm trọng nghiệp là coi như thiền định đạo quả là impossible điệp vụ bất khả thi Đó impossible mission đêm vua bất khả thi cái nghiệp cái lần gọi là nghiệp chứ nhớ nha trọng giới và trọng nghiệp mắc vào thì con đường thiền định đạo quả đừng hòng động tới và kể cả cái chuyện mà gọi là hộ niệm cận tử cũng rất khó rất khó cái trọng trọng trọng giới và trọng nghiệp mắc vào rồi thì cái chuyện mà thiền định đạo quả khó đắt là đúng rồi nhưng mà nghe cái chuyện mà hộ niệm cận tử rất khó khó lắm bởi vì lúc đó là thú tướng nghiệp tướng nó sẽ xuất hiện thủ tướng là nghiệp tướng là gì nghiệp tướng nghĩa là mình sẽ ôm mình sẽ trạo lại cái chuyện mà mình đã làm thỏa bình sinh thứ hai à, gọi là thú tướng có nghĩa là mình thấy được những cái hình ảnh mà nó báo trước cái chỗ đi chống về của mình trong vài giây tiếp theo sau đó đấy ví dụ như mình thấy lửa cháy quần vần quần tanh nôi rồi tiếng gào thét rồi đó là cái điềm báo đi vào địa ngục mình nhìn thấy gọi là mồ quan mở mã lạng gền thác quan vu lạnh lẽo hiu quạnh thì đó là cái điềm báo sanh vào cái giới ngạ quỷ nhìn thấy gọi là tàu ngựa máng heo chuồng củi lồng chậu thì đó là cái điềm báo sanh vào cái thế giới súc sinh bàn sinh nhìn thấy là phố xá nhà cửa nam nữ có người sinh hoạt qua lại đó là cảnh giới lượng người Đấy. thì khi mà mình gọi là có cái một cái trọng nghiệp nào đó trong đời được bao gồm cả trường hợp vi phạm trọng giới thì ờ, cái chuyện mà đắc đạo đắc quả đã khó và ngay cả cái chuyện hộ niệm cận tử cũng rất khó rất rất khó này nhớ nha người đó gọi là nghiệp chứ còn trường hợp thứ ba gọi là phiền não trước có nghĩa là khi mình sống quá nhiều với một thứ việc nào nào thì cái chuyện mà đắc đạo đắc quả đắc thiền đắc đạo rất là khó thí dụ như tôi nói không biết bao nhiêu ngàn lần có những người bẩm sinh của họ họ bị cái tánh ganh tị nặng quá thì tánh ganh tị nặng lắm có người thì bị cái tánh gọi là bụng xỉn nặng lắm có người thì họ đa cảm đa tình nặng lắm có người thì cái nóng tánh nó nặng lắm có người mê tiền mê danh mê quyền nặng lắm tại thì đó gọi là phiền não chứ có nghĩa là họ gặp minh sư thiện hữu cỡ nào đi mà chỉ cần mà họ nghe cái mùi tấm tanh của cái mà họ thích là cái như họ không có tu bài được thì đó được gọi là phiền não chứ này nhớ nha phiền não chứ tôi nói không biết là bao nhiêu lần tôi đã có nhiều người vô tới điện viện là chỉ bị tu cũng tiến bộ lắm nha có tiến bộ có có có có dấu hiệu lắm đó nha có dấu hiệu cả quan hứa hẹn lắm nha nhưng mà vì cái đánh danh tị đánh ganh tị ngồi không nổi chịu không nổi ghét thì hành giả này ghét hành giả kia gọi là tánh bụng xỉn là bụng xỉn nhớ là một cái món tiền mà mình tiêu hao ngoại muốn ngồi thiền nậu do tánh bụng xỉn à, rồi có người đó thì do ham quen sống tiện nghi rồi Đấy. cho nên bây giờ vào trong đó thèm này nhớ kia tiếc cái nọ tất cả đều là phiền não trước hết nhớ nha ừ, ừ, dạ. rất quan trọng thì như vậy có một ba cái mối quan hệ có ba mối quan hệ nhân quả mối quan hệ thứ nhất là nhân với quả là ai cũng hiểu rồi đó là mối quan hệ nhất là nhân tạo ra quả cái mối quan hệ thứ hai đó gọi là nhân dẫn đến nhân có nghĩa là sao khi mình sống nhiều với cái thiện đó, thì sau này đó mình sống thiện là nó dễ mà mình sống nhiều với cái bất thiện ấy, thì sau này mình cũng quay lại với cái bất thiện dễ khiếp lắm khiếp lắm phải học kỹ chỗ này nha bây giờ mà ăn rồi mà cứ le lưỡi đến tiền ăn rồi mình chỉ biết lo nhà cửa chồng con vợ con ví dụ vậy mà không lo đến đời sống tâm tâm linh tinh thần rồi cứ cứ lâu lâu mình vô mình gặp mấy thầy mà mấy thầy cái thuyết pháp kiểu mà thuyết pháp ờ, pháp ờ, thuyết pháp thương mại á ừ. tôi không có ý bài xích nha tôi xin nói rõ thôi không có bài xích nhưng mà tôi tạm gọi cái kiểu thuyết pháp thương mại là nói cho nó vui đó Đấy, gặp mấy bà già ông cụ là mình móc chữ hiếu ra đó móc chữ hiếu ra để ông bà khoái mà Việt Nam mình trong xã hội Việt Nam á ông cụ bà cụ mà khoái mình là mình khỏe rồi tại vì ông bà nắm nguyên một cái sư đoàn con cháu ở nhà đó còn không nữa thì gặp vợ chồng trẻ là mình móc cái cái, cái, cái vấn đề mà, mà, mà, mà, mà gia đạo ra à móc cái gia đạo ra mình giảng đạo vợ chồng rồi tụi lâm hết mà thấy thằng chồng nào mà bậm trợn thì mình móc ra cái vụ phu sướng vụ tùy à, chồng chúa vợ tôi mình ra mà không mình không có nói rõ vậy nhưng mà mình ngầm ngầm mình tán thán chuyện vợ rồi phục tùng rồi nói rằng chồng nó khoái rồi hãy gặp vợ không thì mình lại nói chuyện khác mình đem chuyện chăm sóc con cái mình nói là bây giờ cứ làm tròn trách nhiệm vợ chồng mẹ cha là mình đã tu rồi chứ ở nhà chỉ có cái bằng phật rồi sáng quýnh cái ben cắm ba cái nhang đi làm hốt bạc rồi chiều vậy cái ben cắm ba cây nhang vậy là bà con đã tu rồi không ráng lo cho ba má làm tròn hiếu đạo vậy đã tu rồi thì tôi gọi kiểu đối pháp đó là cái kiểu đối pháp thương mại Đấy. nói thương mại chứ thực ra cái mà mình phải đặc biệt quan tâm một cách rốt ráo đó chính là cái đời sống tâm linh của mình mỗi ngày là cái gì chứ mình đừng có tự lừa dối mình mình cứ tưởng mình là một người vợ hiền vậy là tu rồi chẳng qua đó là cái loại pháp thoại thương mại thôi mình tính một tưởng mình là một người chồng mình lo cho vợ con mình là mình đã tu rồi tôi nói thiệt nha mình đang là một con chuột nó chăm sóc cái hang của đó thôi mình đang là một con chó mà nó chăm sóc cái ổ của nó thôi mặc dù cái chuyện mà mình mang cái, cái thân cư sĩ mình phải có trách nhiệm với gia đình cái chuyện đó là chính cái phần ngài cũng kêu gọi nhưng ngày kêu gọi là ngày nhắm đến những cái đứa mà nó không có thể khá hơn được thì ngay mới kêu gọi chứ ngài biết rõ nó mang thân cư sĩ mà nó cắm đầu nó là gia đình của nó, nó chỉ là con chó mà nó cái ổ của nó thôi yeah bởi vì mang thân cư sĩ đó cái cơ hội mà để mà gọi là trao dồi tâm tư khó lắm tôi biết tôi nói là chúng nó thù tôi lắm nhưng mà phải nói thiệt đấy phải nói thiệt bây giờ tôi đâu có cần quý vị thương tôi nhé ừ cho nên cái chuyện quan trọng nhất ở đây là quan tâm đến cái gì cái quan hệ giữa nhân với nhân anh sống nhiều bằng cái tâm thức như thế nào à, thì mai sau đó anh sẽ dễ dàng quay lại cái con đường đó lắm đó gọi là quan hệ nhân với nhân quan hệ nhân với quả là nhân mới tạo ra quả nhưng mà trong quan hệ nhân với nhân là nhân dẫn đến và tạo ra mà nó nhận dẫn đến nhân ví dụ như bồ tát thích ca mâu ni cũng như tất cả bồ tát ba đời mười phương trước khi thành phật đều có điểm giống nhau thế này luôn làm các việc làm nhưng không đam mê quả lành đặc biệt như vậy làm làm làm thiện không? nhưng mà quả làm quả thiện các ngày không này ví dụ như sinh ra đẹp các ngày không có hưởng thụ cái đẹp đó của mình sinh ra giàu sinh ra quyền lực uy tín tình cảm các ngày không bị vui đâu gục mặt ở trong cái những cái đó ngộ lắm đặc điểm của bồ tát vậy. việc làm nào cũng làm nhưng không có đam mê đến quả làm nào hết ừ. ngay cả khi mà mà bỏ hết mà đi tu trong rừng làm đạo sĩ đặt thiền đặt thông vẫn luôn luôn biết rằng đây là chỗ cao nhất mà mình có thể tới nhưng nó không phải là chỗ rốt rào trong việc sanh tử đặc điểm của Bồ Tát là như vậy Bồ Tát không có vùi đầu gục mặt ở trong những cái thành tựu những sở chứng của mình Đấy. chính cái thói quen tâm lý này nó mới dẫn đến cái chót của ngài làm vua thấy ngôi vua chỉ là rác thôi bỏ ngôi vua rồi đi tù đắc các cái tầng điền vẫn thấy mấy cái này ngon thì có ngon nhưng mà ngon với mấy cái dở thôi chứ nó phải là rốt ráo ngày nào mà nó còn việc nào còn sinh tử thì chưa phải là cái điểm đến sau cùng mà mà ở đâu có được cái, cái khả năng tư duy đó ta là do nhiều đời nhân dẫn đến nhân nhiều đời làm việc làm mà không ham quả lành nhiều đời làm việc làm nhưng mà không có, có cầu cái quả sinh tử mà chỉ cầu cái quả giải thoát nhiều đời làm việc làm mà chỉ mong buông chứ không phải mong mong ngắm đó cái đặc điểm của bồ tát là chỗ đó nhiều đời làm việc làm mà chỉ mong buông thôi chứ mong nắm ngày trao ra là để buông còn mình trao ra là để nắm trao cái này mình mà để nắm người khác buông cái này mà bắt cái kia thả con đáp bắt con tôm cũng để chúa cầu đúng số cái dạng của mình đó Đấy. bán bánh mì mà, mà muốn mua bánh bao kiểu mình cho nên cái quan hệ thứ nhất là quan hệ nhân tạo ra quả quan hệ thứ hai là nhân dẫn đến nhân đó rồi cái quan hệ thứ ba là quan hệ quả dẫn đến nhân các vị nghe chưa hồi đó giờ mình đi nghe đạo mình nghe toàn là nhân quả nhân quả không ráng làm lành lính giữ đi con làm hứa nguyện kiếp sau thành phật đặt đạo đắc quả mình chỉ nghe toàn là quan hệ nhân quả nhưng mình không được nghe cái sao cái quan hệ nhân với nhân nó quan trọng lắm thường sống trong nhân lành thì đời sau sanh ra dễ dàng quay lại với nhân lành thường sống trong nhân ác thì đời sau sanh ra rất dễ quay lại với nhân ác đó là quan hệ hai còn quan hệ thứ ba quan hệ quả với nhân cái này quan trọng lắm nha thứ ba quan hệ quả nhân là sao tức là do những cái quả lành quả ác đời quá khứ mà bây giờ mình sinh ra trong một cái môi trường như thế nào đó môi trường A, A B, I, X gì đó không chính trong cái môi trường đó trong cái hài đó trong cái tình trạng tình trạng sức khỏe tình trạng tình cảm đó bối cảnh môi trường xã hội gia đình đó chúng ta bèn chúng ta bèn bèn có cái điều kiện để thiện hơn hay là ác hơn bây giờ các vị thấy chưa cái thấy quan hệ giữa quả với nhân chưa mình nói thì mình chỉ học toàn là quan hệ nhân với quả thôi à, trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu đó là quan hệ nhân quả nhưng mà có quan hệ thứ hai là quan hệ nhân thiện nó dễ dẫn đến nhân thiện nhân ác nó dễ dẫn nhân ác bây giờ tới quan hệ thứ ba là cái quả thiện <coughs> nó dễ dẫn đến nhân thiện hay là nó dẫn đến nó dễ dẫn đến quả ác là quả đến dẫn quả thiện quả lầm đó nó dẫn đến quà đến nhân thiện hay là nhân ác là tùy vào cái căn cơ của quý vị có người khi mà họ nhờ hưởng được cái quả lành đó giàu đẹp khỏe không thì họ lại lấy mấy cái mấy cái đó là làm điều kiện để tiếp tục họ tu hành ngon lành có người khi mà hưởng được quả lành nó nó bèn nó gục đầu nó cắm đầu nó gục mặt cái trong đó để nó đi xuống nhớ nha do xiên mới có tiền nhưng mà có tiền xong thì chưa đủ lấy cái tiền làm cái gì lấy cái tiền nó để tiếp tục làm ăn nữa thì là chuyện khác mà lấy cái tiền nó để hưởng thụ để mà trác tán là chuyện khác nhớ nha uh -huh. cho nên cái thằng nghèo nó có cái điều nó có cái điều kiện phạm pháp không giống như thằng giàu biết cái việc cái biết vậy đó không trên 18 tuổi hết một tuổi bú bình hơn là bắt tôi phải giải thích nữa tôi nhắc lại nha cái thằng nghèo á nó có cái điều kiện phạm pháp không giống với cái thằng giàu mà cái thằng giàu nó có điều kiện phạm pháp không giống thằng nghèo cái thằng trí thức nó có cái điều kiện phạm pháp khác cái thằng dốt mà cái thằng dốt nó có cái điều kiện phạm pháp khác thằng trí thức vậy thì trường hợp đó mình gọi là cái quan hệ giữa quả với nhân mình tu là tu chỗ này nè mình tu ở chỗ là ba cái này tu cứ tại sao anh phải sống chánh niệm với niệm xứ là bởi vì sao vì thứ nhất người sống chánh niệm luôn luôn sống với chánh niệm và trí tuệ nha chánh niệm là biết rõ mình đang thế nào còn trí tuệ là biết cái gì nó vừa xảy đến trong cái đầu của mình thì đó gọi là chánh niệm và trí tuệ nha thì khi mà anh sống theo tứ niệm xứ sống với niệm và tuệ thì anh mới lần lượt anh mới ngó lại ba cái bài học này thứ nhất khi mà anh sống với niệm và tệ có nghĩa là anh đang gieo nhân lành để ảnh hưởng quả tốt trong kiếp sau đó là quan hệ về nhân quả cái quan hệ thứ hai quan hệ nhân dẫn đến nhân là sao nếu bây giờ mà anh thường xuyên sống với niệm và tệ thì đời sao sinh ra anh dễ dàng sống với niệm và tệ dễ dàng quay lại với con đường niệm và tệ và khi gặp Phật ra đời hoặc là chỉ khi nghe pháp thôi anh dễ dàng chấp nhận cái con đường niệm và tuệ này lắm trong khi đó có nhiều người có pháp danh quy y rồi có lão phái có giới điệp rồi tùm lum hết mà tôi nói kêu nó niệm Phật giảng sanh thì nó niệm ào ào kêu nó niệm chú cũng hiểu nó cũng niệm ào ào kêu nó niệm quán âm nó cũng niệm ào ào mà tới hồi mà kêu nó chánh niệm một phát nó chịu không nổi chịu không nổi bởi vì cái căn cơ nó không có cho phép nữa. nó chỉ tới đó thôi lên nổi nghe ừ. cho nên cái quan trọng nhất là cái nhân nào thì nó sẽ dẫn đến cái quả đấy là chuyện dễ hiểu rồi nhưng mà chính cái nhân này nó có thể nó, nó tạo điều kiện cho một cái nhân khác tương ứng quan trọng lắm ngay bây giờ mà anh thường xuyên sống với niệm và tuệ thì đời sau kiếp khác anh cũng dễ dàng quay lại con đường niệm và tuệ còn nếu mà đời này anh không có quan tâm đến chính chính niệm và trí tuệ để đời sau sinh ra giàu gặp phật đi nữa anh niệm và tuệ là anh đã ngáp rách miệng luôn anh chịu không nổi nha yeah. trong cái thời gian tôi đi thuyết pháp đi dạy học cho bà con ở ngoài hoặc là online tôi ê chè lắm tôi nói phật tử Việt Nam chỉ có một phần trăm là phật tử theo định nghĩa kinh có nghĩa là đầu để tóc phải không nhưng mà cái lòng nó đã xuất khỏi thế gian nhàm chán sanh tử cái đó mới là cư sĩ thứ thiệt không chứ còn cái thứ mà coi như là hộ pháp hộ tăng đúng nhưng mà lòng vẫn còn lén lút thỏa mãn với cái đời sống cư sĩ của mình là không khá đây mà ở đâu nó ra cái lỗi đó là bởi vì cho cái căn cơ mình phải làm người Việt Nam nhờ phước xưa mà biết Phật pháp nhưng mà phải là Phật tử Việt Nam để tiếp tục như gọi là tu phước chứ không mang huệ nha nhớ cái đó rồi chứ Phật tử mà Phật tử miếng điện đó đây bà con mai này về Calama bà con đi tiếp xúc cọ sát quân chúng đây các vị mới thấy chuyện đặc biệt cái vị thấy mấy mấy mấy o mấy mẹ miếng điện của mình mà là gấp rưới làm lũ đầu đội cái chậu cái ủ đi lơ bơ lơ bơ coi chừng đó hành giả không đó Này, coi chừng đó coi như là dân là thì đàm là rót rót rót rót mà có như quần áo là tả tơi hôi hám đầu đội chung đội chóe mà đi thì nó nhìn nó nản lắm không có kỳ tôi về chết tôi vô mà tôi gặp trời ơi có nguyên một o một mẹ trên núi xuống cái o này chẳng khoảng chừng ờ, mười hai mấy ba mươi tức là sức lao động sung mãn mà đi đi kiếm tiền bằng một cách rất là chiêm tốn đội cái cái cái, cái rổ này thì mình ờ, mình liếc là mình thấy là là đu đủ ớt chanh ờ, chú sim rồi cái làm đó nghĩa là họ họ lựa cái gì mình đến núi đó ờ, họ lựa gì đến núi họ trồng họ đem chứ núi họ bạn vậy, vậy là sống rồi đó. tôi nhìn đó tôi nghĩ trời cái này bây giờ cần đi nhổ răng cần đi mổ xẻ tiện đâu trời à? cần đi bệnh viện cần đi nha sĩ cần đi bác sĩ tiện đâu họ sống bấp bên đó. nhưng mà có một điều là về đời sống tâm linh tinh thần còn kinh khủng lắm à. cái người miếng điện cái chuyện mà Việt Nam mình đó mà mà nghe người mẫu ừ, ca sĩ Nam Hàn mới qua mình đó rồi mình thức khuya mình chầu chực rồi đi trường để mình đón rồi họ đi mình tới mình nhờ tới xin chụp hình rồi xin chữ ký rồi còn có được họ tan thương nữa là họ ngồi họ đi mình chạy tới mình hôn cái ghế của, của, của, của mấy, mấy, mấy, mấy, mấy, mấy, mấy, mấy Korean celebrity đó mấy cái mà người mẫu mẹ ca sĩ hôn cái ghế mà nãy họ mới ngồi rồi họ đã lên xe đi mà chạy theo khóc gào cha chết vậy. Ờ, chứ còn có bao giờ mà mà mình vì cái cái cái cái cái, cái mục đích tâm linh tinh thần mà mình rần rần rộ rộ nhưng mình biết điện thì có cái vị vào internet cái vị đánh dùng tôi cái chữ là cái vị tăng nào mà của miếng điện mà gọi là có sức ảnh hưởng nhất miếng điện bây giờ đó là ngày năm năm mà là phi văn lo ngài là hiệu trưởng cái trường gọi là trường đại học uh, Theravada Missionary University ở Yangon ngài là được xem là đệ nhất luận sư của Ấn Độ đương của Miến Điện đương thời các vị thấy cái pháp hội của ngài nó các vị cấm chân luôn các vị gọi là mắt a mắt mắt chữ a miệng chữ o luôn cả mấy chục ngàn người nó đông như quân nguyên mà để nghe một ông sư giảng a thì đàm vị thấy khiếp chứ họ phải có một cái huệ căn tiền kiếp sao rồi gọi là miếng điện làm gì có một ca sĩ làm gì có một người mẫu một diễn viên không? mà có một sức hút kinh hoàng như vậy như là ngày nắng nó ba la tôi bằng xa xe rồi là xe của ngày đậu xong là người ta chỉ dẹp dẹp cho ngày đi vô xong đó là ngày mất tiêu có nghĩa là nhìn ngài là mình chỉ nghĩ đến một người thôi đó là Michael Jackson thôi nhìn ngài đó còn ba cái bộ nem ấp ba thì kiểu đi chết hết đi. chỉ có Michael Jackson hoặc là Madonna hoặc là Jennifer Lopez mai ra mai ra có cái là buộc biển người chứ còn rừng là không có nghĩa lý với ngà đâu ngà là lên tới biển người đó trùng điệp trùng điệp nó giống như là là quân nguyên vậy đó này mà tại sao vậy là vì cái, cái vốn liếng huệ căn xưa giờ này vốn liếng huệ căn cho nên bây giờ cho chỉ nghe đến Phật pháp chỉ cần nghe một cái bài pháp thoại mà nó có những cái câu chữ mà nó chạm được cái niềm nổi nó chạm được cái tử quyệt cái yếu quyệt cái yếu điểm của mình người ta, bèn lắm à, còn người mình thì không nghe pháp là bây giờ một pháp sư mặt mũi phải cỡ thầy pháp hòa giọng nói cỡ thầy phước tiến rồi vậy này chết rồi không? mà trong khi đó quan trọng nhất là ông nói cái gì Đấy. ông thầy thuốc nam ông có một giò ông què ông chạm đi nữa nhưng mà cái, cái bài thuốc ông cho mình đó nó có giúp được mình cái bệnh gì hay không à, mà cái quẻ căng không cho phép mình cứ đi ngon ngó ông ông, ông nói cao thước mấy da trắng da đen da ngâu da nâu da ngâm không bánh ít bánh mặt bù quân đó cái dân mình này, này, này, cho nên nói đến quan hệ nhân quả là nhớ dùm ba cái này móc là quan hệ nhân và quả nhân tạo ra quả mình làm gì để sẽ tạo ra cái quả tương ứng đó là quan hệ một quan hệ hai là quan hệ giữa nhân với nhân đời này mà ta thường sống với tham sân si thì đời sau sinh ra ta dễ dàng quay lại cái tham sân si mà đời này ta sống với từ bi trí tuệ tham nhẫn chánh niệm thiền định thì đời sau ta sẽ dễ dàng quay lại tham nhẫn chánh niệm trí tuệ thiền định nha đó là quan hệ giữa nhân với nhân cái quan thứ quan hệ thứ ba đó là quan hệ giữa quả với nhân có thể bây giờ chúng ta sinh ra với một vì sao xấu chúng ta không có đẹp chúng ta không có giàu chúng ta không có khỏe đó là cái quả xấu nhưng một người biết đạo tận dụng tranh thủ mọi tình huống để mà sống thiện chúng ta cứ nhớ cái này không phải để tự ăn ngủi không phải là con con cáo để chê nho còn xanh không phải mà sự thật chúng ta hãy nhớ rằng trong cái đói nghèo xui rủi nó lại cho ra rất nhiều cơ hội để chúng ta sống thiện và trong cái gọi là sung túc giàu có không nó cũng cho ra rất nhiều cái cơ hội để chúng ta sống thiện cả hai cái đó không có cái nào kém cạnh cái nào tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm câu nói này trước vong linh của thất thế phụ mẫu cha mẹ nhiều đời của tôi Đấy. có nghĩa là trong cái cảnh đói nghèo cơ cực nó nó kính đáo cho ra nhiều cơ hội để tu tập lắm quý vị vấn đề mình biết tận dụng hay không và ngay trong cái cơ hội gọi là vàng son rực rỡ cho lỗi đó, nó cũng cho ra nhiều cơ hội để mình sống thiện <coughs> không kém và ngược lại bên cái ác cũng vậy cái quả ác đó nó là cơ hội cực tốt cho nhiều cái tội ác nhưng mà đồng thời đó, cái quả ác nó cũng là cơ hội cực tốt cho nhiều cái cơ hội hành thiện quả lầm cũng vậy nó là cơ hội cực tốt cho nhiều cái, cái chuyện lầm nhưng mà cũng là cơ hội cực tốt cho nhiều cái ác tin tôi đi vấn đề nói theo từ trong nước cái từ mà tôi ghét xài lắm đó là xử lý hoàn cảnh tận dụng tranh thủ hoàn cảnh Đấy. tận dụng xử lý hoàn cảnh Đấy. một cách thông minh Đấy. cho nên người không biết đạo đấy họ bị chìm xong cái quả họ lọt vô quả họ xoay sở được rồi họ biết đạo ba mới họ nghe đó đã là quả mình đâu có sửa được sư đúng quả sửa được nhưng mà hãy nhớ câu này của tay chỉ có 10% là những gì bên ngoài xảy đến cho ta 90% là phản ứng tâm lý của ta cái reaction của ta mới quan trọng này chúng ta có quyền đói chúng ta đương nhiên có thể đói có thể nghèo có thể xấu có thể bệnh ok nhưng mà cái thái độ tâm lý chúng ta trong hoàn cảnh nó, nó ra sao đó là chuyện khác chứ đừng có nói rằng tại tôi đói tôi nghèo nên tôi phải bất thiện sai sai rồi một cái người mà mà họ giàu có khỏe đẹp phải không? họ có thể tận dụng cái môi cái môi, cái hoàn cảnh đó để họ sống thiện hoặc sống ác đó là do cái căn cơ của họ thưa quý vị đừng có nói với tôi đừng có nói với tôi nghèo phải đi mất túi sai đừng có nói với tôi giàu là phải chích choát bài bạc trác tán gái gú đi nuôi trai sai không có đúng tùy mình tùy mình nha tùy mình cho nên á à, mình nói rằng á, là nghiệp thì sửa được nhưng mà mình phải nhớ thế này đúng nghèo tôi sửa mà được xấu tôi sửa được nhưng mà tôi có thể tận dụng nó để làm một chuyện khác biết nói tôi có đủ có đủ cái huệ căn hiểu hay không cái văn cơm mà phải không tôi hiểu cái đó chứ à. có nghĩa là tôi nhắc lại nghiệp đã nó cho quả là sửa được phật còn sửa được nói gì mình nhưng ngày khác mình đã điểm hiền thánh khác mình là điểm cái quả nó đến cái ngày né không được nhưng mà cái ngày đón nhận nó bằng cái tâm thái như thế nào nó mình để ý mình cứ cắt con khúc rồi phật tránh nghiệp không được thánh tránh nghiệp vậy chúng ta quy là xem sai không có xem nổi đâu các ngày tránh không được nhưng mà các ngày đã đón nhận cái quả xấu đó bằng tâm thái như thế nào có nhiều người họ tận dụng cái quả đắng của cuộc đời để mà họ vung sới hoa trái quý hiếm có người họ tận dụng cái sinh lây của cuộc đời để mà họ trồng sen trồng súng có người quanh năm không có một cọng rau để ăn chỉ lý do là nhà tôi toàn vàng ngọc kim cương tôi biết trồng rau chỗ nào các vị nghe đau chưa đau chưa cái đứa sình rác phân cỏ mục như vậy mà nó biết tận dụng nó có rau nó ăn còn đứa kia nó quanh năm nó không có rau nó ăn ăn toàn đồ hộp mà hỏi sao kỳ nó nói ông nhìn tôi nhà tôi toàn là hộp sòn kim cương không à, rồi tôi trồng rau ở đâu tùy anh thôi nghe anh biết mà với kim cương đó anh có thể có 8 ngàn cái vườn rau tại vì anh cái này anh là để đội nón đâu này như để đội nón đâu cho nên nó làm trong cái bối cảnh vàng son đường rạo đó anh không biết phải làm gì mà nó anh cứ lây quay lây quay Đấy. cho nên trong kinh kể chuyện bà bà bà quý sang kha là một đại tính nữ thời đức phật thì theo cái lệ xã hội mà đau đau lắm chắc bữa nay chắc tật quá tuần sao mà không có lên là chắc là các vị bị tôi tu tật rồi trong cái cáo phó nhớ ghi câu này một người cả đời không biết cúi đầu mà giờ cúi chỉ vì cúi đầu không được mà phải chết và quý sa kha là một đại tính nữ thì đức phật thì gái lớn phải lấy chồng mà nó xui vừa xui mà vừa hơn như bà đó là bà không không đen với mẹ phải xui hơn những này là nhân duyên nhân duyên nhân duyên nó đẩy bà đó là phải ờ, về làm dâu một cái gia đình đó nó tà kiến bảy bà tinh ờ, tà ông tám ghét nam sư lắm ghét nam sư gia đình gia đình chồng ghét nam sư cái chữ tăng mà đi bác là hí quýt lườm biết là dữ lắm thì buổi sáng bà đang ờ, hầu cho chồng ăn sáng thì có một vị tỳ kheo đi bác thì theo cái lệ thì cũng đứng trước mỗi nhà nó đứng tí tiên ờ, thuốc vậy ra là đi mà ông, ông bố ông, ông bố chồng đang ăn mà ông thấy ông sư rồi cũng ăn tiếp thì nàng thấy vậy nàng nàng là người thánh mà thánh thánh cư sĩ mà nghe lòng đòi đoạn từng cơn thương sư quá nhanh chân ra mới nói với sư đó bệnh ngày cái ngày đi tế độ gia đình khác tạm thời gia đình này không đủ duyên cha chồng của con nó đang ăn thức ăn cũ thôi thì nói vậy đó là ông sư không hiểu rồi má không đi thức ăn cũ có nghĩa là đồ ăn nấu từ từ hồi nào giờ lấy ra ăn, ăn vậy thôi à, thì ở đây ông sư cũng hiểu là thức ăn cũ này nghĩa là ông ông này ông đang hưởng cái quả quả lành kiếp trước đang hưởng hưởng đồ cũ thôi thì cho chồng cũng nghe nói lóng thoáng thì ông giận thức ăn cái nhà này mỗi ngày mỗi nấu mới mà tại sao mà con nói cho người nói người ta là bố ăn đồ cũ thì bà mới giải thích bà nói dạ con là phật tử cái ông sư đó là cũng là phật tử luôn cũng là người thời phật tụi con có ngôn ngữ riêng hiểu nhau còn nói ăn đồ cũ thì có nghĩa là ba bây giờ đó là ba chỉ hưởng cái phước xưa thôi chứ còn ba không có không có hứng thú gọi là gieo nhân mới chỉ phật tử tụi con đó ừ, hưởng cái quả lành đời này hưởng quả lành xong đang hưởng quả lành mà vẫn phải tạo những nhân mới cái đời sau kiếp khác còn như ba vậy như bố thì tạm thời bố chỉ đồ cũ thôi chứ bố không có hứng thú là gieo cái mới nữa đó chỉ cái câu chuyện đó nhiều người họ đọc đó họ đọc lớp và họ không để ý nhưng mà cái gì đó rất là quan trọng chúng ta là do cái quả làm đời xưa mà sinh ra bây giờ giàu khỏe đẹp đúng giàu khỏe đẹp giỏi nhưng mà cái vấn đề tiếp theo là chúng ta đã có biết tận dụng cái giàu khỏe đẹp giỏi đó để tiếp tục sống thiện tiếp tục sống hữu ích tiếp tục sống đóng góp tiếp tục sống hy hiến cho đời hay không đó là chuyện của mình này rồi chúng ta do một cái quả xấu đời trước chúng ta sinh ra là xấu nghèo dốt không bệnh nhưng mà chúng ta cứ biết tận dụng mấy cái này nè để mà sống thiện hay không bởi vì đã tôi có nói bối cảnh nào hoàn cảnh nào nó cũng cho ra những điều kiện để mình sống thiện và sống ác quý vị tôi nói cái này các vị nghe nghĩ tôi nói gượng mà đó là sự thật cái người nghèo nó có cái hay vậy nè nếu mà biết vén khéo họ có nhiều thời gian lắm ờ, ờ, ờ, nếu mà biết nếu mà biết đạo người nghèo thấy họ thấy họ cần vậy đó nhưng mà họ ít có có có khỉ đâu họ giúp mắt cho nên họ thu xếp được nhiều thời gian nhiều cái gọi là cái khoảng trống tâm lý để mà có thể thảnh thơi tu học mình phải nhìn nhận cái đó có trong khi cái nhà giàu cái biết trên đời nó có hai cái hạng người khổ hạng thứ nhất là không có khả năng làm ra tiền mà cái khổ thứ hai là cái hạng người có quá nhiều cơ hội làm ra tiền cái thứ nhất là không có điều không có cái cơ hội làm ra tiền hạng này khổ là đã đành rồi nhưng mà cái hạt khổ đó là một khổ kiểu khác mà cái khổ thứ hai nghe không ai tin hết trơn nhưng mà tôi tin tôi tin bằng cái mạng của tôi đó là cái hạn thứ nhất là nó khổ là vì nó không có cơ hội kiếm tiền còn cái hạn thứ hai là nó có quá nhiều cơ hội kiếm tiền cơ hội nhiều quá trong tay nó có 80 tỷ mà cái chị biết chung quanh cái thành phố Sài Gòn của chị đang ở nó có rất nhiều đất vàng cái nhà vàng mà tại vì quý vị không có chịu đi rà thôi quý vị nuôi một dùm nuôi nguyên một cái cái, cái cái cái tiểu đội mà ăn rồi là mà đi mà rà soát rồi đất vàng với nhà vàng nó nhiều lắm nó nhiều lắm Đấy. đất vàng nhà vàng các vị biết mà đất vàng nó là cái đất mà bây giờ là như bây giờ bây giờ thì nó chưa đâu nhưng mà chừng một hai năm nữa đó à, là mình cứ cái ké mấy cái cơn sốt nhà đất đó là mình khỏe lắm mặc dù cái kinh tế Việt Nam ba cái thị trường này ốc mình nó giống như bong bóng nên cái chuyện là chuyện cái mặt sát đó mà mình cứ canh lúc nào bong bóng mình nó phình nó mình tung nó ra à, cứ nhớ vậy gọi là đất vàng đó thì là là là mình thì vốn quá nhiều Đấy. mà mình lại có cái này nữa nguyên đội ngũ là, là, là đàn em tại chứ thì cơ hội của mình nó là dày đặc Đấy. thì người không biết gì ngó qua thế mình hạnh phúc nhưng mà hơn ngày hết chính mình biết hiếm có một bữa ăn đàng hoàng với gia đình lắm hiếm có một buổi sinh nhật đàng hoàng cho cha mẹ con cái hiếm có cơ hội sống riêng cho mình ăn đầu cứ mấy con số nghĩ lăn xăng lăn xăng lăn xăng trong đầu tiền thì vô ồn vào xe của mình là một chiếc xe mình là cả trăm ngàn đô nhà mình là là coi như bạc tỷ đi nước ngoài nhưng đi chợ đúng qua hậu người mẫu là coi như là đối với mình là hàng xóm hết nhưng hơn ai hết mình biết mình không có sống cho mình được bao nhiêu hết mình chỉ là cái xác chưa có chôn mình chỉ còn ốc mượn hồn thôi Bye. Đấy, nhớ nha cho nên biết tận dụng cái hoàn cảnh của mình cái thể cái ông ông một ông nhà văn Hirakumi của, của Nhật ông nói ông trả lời phòng bốn phóng viên hỏi ông nghĩ gì về đồng tiền ông nói là tôi cũng cần tiền nhưng mà không phải để hưởng thụ không phải để khoe mẽ như người ta tôi cần tiền để tôi yên tâm mà tôi có thời gian để tôi suy tư và viết lách thấy chưa tôi nhắc lại tôi cần tiền để mà tôi khỏi quần quật kiếm sống nhờ vậy tôi có thời gian để tôi suy tư và tới tôi biết là đấy cái nghĩa là cũng tiền nhưng mà ta biết tận dụng đó có người chính đồng tiền nó là cái nhà giam nó nhốt họ vào trong đó rồi cái nghèo cũng vậy có người vì cái nghèo mà nó phải chiếm hết tâm tư và thời gian của họ công sức của họ để quần quật kiếm ăn nhưng có người nếu mà khéo gọi là, gọi là vung xén không thì chính cái nghèo đó nó, nó cho họ rất là nhiều thời gian về à, thời gian vật lý và thời gian tâm lý ừ, họ rảnh rỗi để mà họ có thể học đạo hành trì là sướng sướng mình phải nhìn nhận có tôi cho đến tuổi này nếu mà tôi có phải đầu thai 50 kiếp nữa không trong cái, cái, cái môi trường Phật pháp ở tuổi này nhân danh một người 50 tuổi tôi vẫn xác định không bao giờ nên làm trụ trì trên danh nghĩa thì mình nói là mình gọi là gây dựng khai sáng duy trì đạo tràng cho người ta tu hành sang quá chỉ có sang quá nhưng mà thật ra nó là đã dính vô cái trụ trì rồi là thời gian trong mình không phải nhiều mà nói ra thì nó có vẻ nhiều vị hiểu lầm tưởng là tôi kích bác no tôi xin đê đầu đảnh lễ cái sự hy sinh cao cả hiếm quý của các vị nhưng mà chỉ cho tôi nói nhỏ một sự thật thôi cơ hội làm người khó được cơ hội chánh pháp gặp đạo gặp pháp càng khó hơn cái cơ hội nó đã, đã hiếm thì mình phải tận dụng học đạo cho giỏi hành đạo cho ngon mà nếu mà tệ hành trì không được là mơ cũng phải lụm được phân nửa đó nghĩa là phải giỏi giáo lý bởi vì những cái kiến thức đó chỉ có trong thời kỳ của đức phật chánh đẳng giác mà thôi muôn ngàn triệu tỷ ức kiếp mới có một vị phật ra đời mới dạy cho mình nghe mấy cái giáo lý này đấy và không phải có Phật pháp mà mình mà mình được nghe đâu mình phải mang thân người mà phải, được sanh ra trong cái bối, bối bối cảnh môi trường hoàn cảnh điều kiện như thế nào đó mình mới được tiếp cận được lắng nghe mình đâu có đủ cái vị hiểu nữa bởi vì các vị nói, tôi nói các vị nghe chỉ này cái động trời nữa các vị đừng có nói với tôi các vị là nam tông các vị là bạch tông các vị là thuộc về pháp khí đại thừa rồi bậc huệ căn sai phải coi kỹ quý vị quan tâm cái gì trong Phật pháp quan tâm như thế nào quan tâm bao lâu nha chứ đừng có nói là tôi là đệ tử của đạo tràng ờ, ờ, Pháp Hoa tôi là đệ tử của đạo tràng giác ngộ tôi là đạo tử đệ Phật tử của đạo tràng kỳ viên ờ, đạo tràng Phật Bảo đạo tràng làng mai là tôi là chánh pháp sai chưa đủ anh là đệ tử của đạo tràng đó của cái hệ của cái truyền thống đó của vị tôn sư đó nhưng mà anh quan tâm cái gì vì cái vị thầy nó dạy tùm lum chứ nó dạy một thứ đâu đấy anh quan tâm cái gì mà anh quan tâm thế nào rồi cuối cùng là anh quan tâm bao nhiêu và bao lâu how much how long nhớ nha ừ. what how how much và how long bốn cái what how how much how long quan tâm cái gì quan tâm bao nhiêu bao lâu và bằng cách nào thí dụ như tôi nói biết nhiều lần vô trong chùa là quan tâm đến chuyện giáo lý là thích in kinh nên sách bản thân khỏi học chữ luôn chỉ thích in đây à, quan tâm giáo lý đó à, rồi còn có người đó thì quan tâm đến hành trì rồi nghe cái có cái mùi của thiền viện nghe cái mùi của hành giả là tung tiền ra không tiếc nhưng mà toàn nó tung cho người ta tu còn mình thì coi như là tiếp tục con đường xưa lối cũ không có thay đổi này cũng quan tâm đó cũng quan tâm Ờ, giáo lý cũng quan tâm hành trì đó chứ nhưng mà quan tâm tới cái mức đó thôi không phải xa đi được nhớ nha còn có người thích học lắm nhận muốn vô thí thích thiền lắm nhưng mà một cắt cũng không có chi ra nữa đợi ai cắt sẵn cắt ai mà cắt sẵn hay nhào vô ờ, xin có cốc riêng có cái chìa khóa có người ác như vậy nữa cũng quan tâm đến thiền nhưng mỗi người quan tâm một kiểu này nhớ nha ừ. cho nên cái cái điều cái, cái mối quan hệ thứ ba với nhân quả là gì đó có nghĩa là quan tâm cái quan hệ giữa quả và nhân và trong cái mối quan hệ này hãy nhớ cái này quả thì mình tránh được được nhưng mà mình có thể làm được chuyện này tận dụng cái quả lành hay là cái quả xấu để mà tiếp tục xuất thiện đừng có biến cái quả lành quả xấu nó trở thành môi trường là điều kiện để mà xuất an đó là cái điều vô cùng và vô cùng quan trọng yeah mà tôi nhắc lại tại sao mình phải tu tứ niệm xứ là vì tu tứ niệm xứ là mình có cơ hội hiểu tới nơi tới chỗ ba cái mối quan hệ này một sống với chánh niệm và trí tuệ có nghĩa là mình đang tạo điều kiện để mà là nếu chưa có giải thoát niết bàn thì trong dòng luân hồi cũng không tệ không kém ai đó, đó là quan hệ nhân quả quan hệ thứ hai hành giả với niệm xứ phải hiểu rằng ngay đời này kiếp này nếu ta thường xuyên sống với niệm và tệ thì đời xa kiếp sau ta sanh ra với niệm mình ta gặp thì gặp cơ hội là sống niệm với tệ đó. khi mà ta sống với niệm và tệ thì cái quả lành mà ta nhận được nó sẽ tiếp tục là cái điều kiện để cho ta tạo ra cái nhân lành khác tôi rất muốn bà con ghi âm bài giảng này nghe thiệt là chậm bài giảng này tới lúc nào tôi quên tôi nói, nói nhanh chứ chỗ nào tôi nhớ tôi nói thiệt là chậm cho mấy cái bà con mà đó giờ dùng cái này nó đổi nấu bây giờ biết làm người thử một ngày làm người đấy một ngày làm người về nghĩ chậm lại thấm cái này thấm cái nhớ nhân nào quả nấy thì dĩ nhiên rồi mà nhân nhân xấu nó dễ dẫn đến nhân xấu nhân thiện nó dễ dẫn đến nhân thiện đó là hai cái thứ ba quả xấu hay là quả lành bản thân nó không quan trọng mà cái quan trọng là ta có biết tận dụng nó hay không tuy nhiên có một mặt đơn nhỏ đó là phải biết tận dụng thì cái quả lành nó mới giúp cho cái tâm lạnh cho cái nhân lành phải biết tận dụng thì cái quả xấu nó mới là điều kiện cho nhân lành còn mình không biết tận dụng thì quả lành nó chỉ là điều kiện cho cái nhân xấu và quả ác nó lại càng là điều kiện cho cái quả cho cái nhân ác nhớ cái này cái này vô cùng và vô cùng quan trọng này các vị đừng nói với tôi là các vị giỏi giàu đẹp khỏe là các vị sẽ sống thiện tôi không tin mà các vị cũng đừng có nói với tôi là các vị xấu nghèo dốt bệnh mà các vị dễ tu tôi không tin do mình này do mình đừng có nghĩ rằng mình bất hạnh rồi mình phải đi làm ác đó là sai đừng nghĩ rằng mình sung sướng may mắn ờ, ngậm thì bạc để một điều rồi mình là hưởng thụ cũng không được mà cái quan trọng nhất trong mọi tình huống phải biết tận dụng cái nhân lành đó tận dụng quả lành và quả thiện để mà tiếp tục sống thiện tiếp tục tạo nhân thiện này nhớ cái này ok bây giờ tới giờ tôi phải tập cái cổ rồi chứ không coi kỳ sau là tôi khỏi gặp bà con luôn đau quá đau rồi nha chúc các vị một ngày vui một đêm an lành và xin hẹn lại từ sau riêng dạ. sư dạ, chúng con tri ân sư Xin dạ, chào, tập thôi dạ. sư bác buộc là phải tập rồi bác buộc dạ <laughs> rồi uh, uh, cảm ơn nhân đã gửi cho tôi cái à, cái đi theo của cô hằng đó tôi sẽ đưa lên cái internet mà bây giờ tôi share luôn cho, ờ, cho mọi người nha dạ à, anh có thể làm à, um, trong cái à, Facebook của Calama cũng được anh ok và mà nếu nếu cô Hằng có ngại không có có ngại tôi đưa cái account number lên public như vậy không dạ dạ không anh à, nhân đã có đòi sự đồng ý của à, em Hằng rồi thì okay. em Hằng đã dạ, đưa dạ, dạ, ok dạ dạ ok chúc chúc mọi dạ. người à, ngủ, ngủ ngon ok bye dạ dạ xin chào mọi okay. người dạ.